À, mới có nói đến ờ, một phần của giác chi tức là niệm giác chi trạch pháp giác chi cần giác chi hỷ giác chi còn ba là còn ba cái sao là tỉnh định xả giác chi thì chưa à, chúng tôi ôn là một chút giác chi là cái gì giác chi từ cái tiếng Pali là pochangak có nghĩa là cái điều kiện cái điều kiện à, Ờ, điều kiện để mà mà mà mà, mà dẫn tới cái sự chức đắc ờ, cái trí tuệ giác ngộ mà đồng thời đồng thời nó cũng là những cái uh, nội dung tinh thần của một bậc thánh nó những khía cạnh tâm lý của một người tu hành nội dung tâm lý của một vị thánh mà cũng là những khía cạnh tâm lý của một người hành giả đó là những điều kiện ừ, để mà dẫn đến giác ngộ thì ba cái đó gọi là gọi là giác chi cái điều điều kiện ờ, giác ngộ à, rồi cái nội dung tinh thần của cái bậc thánh à, và thứ ba nữa đó là cái là cái khía cạnh à, à, tâm lý của hành giả à, thì cái có sanh giá nó có ba nghĩa vậy à, một là nó là điều kiện giác ngộ thứ hai đó là nội dung tinh thần của bậc thánh tức là khi mà mình à, chưa là thánh thì quan tâm khảm mình phải có bảy cái này yeah, dạ, phải có bảy cái này à, và cứ, bởi vì sao vì đó là những cái điều kiện dẫn tới giác ngộ khi còn một hành giả phàm phu thì chúng ta phải cần tới bảy cái này và khi chứng thánh rồi thì cái nội dung tinh thần của một vị thánh cũng chỉ là bảy cái này thôi cũng chỉ là bảy cái này ngay cả một vị chánh đẳng chánh giác hay là một vị a la hán 7 tuổi thì cái nội dung tinh thần của vị đó cũng gồm có bảy cái này nha thì bảy cái này mình có thể gọi đó là tam học cũng được gọi là ngũ căn ngũ lực cũng được gọi là bát chánh đạo cũng được gọi là tứ niệm xứ cũng được gọi là tứ chánh cần tứ nhi túc cũng được cũng được hết miễn là bảy cái này ừ. thì hôm qua mình đã học về cái thứ nhất đó là chánh niệm gọi là niệm giác chi cái thứ hai gọi là trí tuệ gọi là trạch pháp giác chi ừ, trong cái cuộc tu mà không thể nào thiếu chánh niệm không thể nào thiếu trí tuệ và cái thứ ba là cái sự nỗ lực tinh tấn thì gọi là căn giác chi cũng tu hành không có thiếu tinh tấn được à, vì rồi tới cái thứ tư đó là hỷ giác chi ừ, cái niềm vui đó cái niềm vui sống đạo đó niềm vui với đối với người phàm thì phải có cái niềm vui đó ừ, mới có thể đi tới đồng thời ừ, niềm vui đó là kết quả đương nhiên tự nhiên cố nhiên và mặc nhiên hiển nhiên của một cái người mà thành tựu được các cái giá trị khác khi mà mình có được cái sáu giác chi kia thì tự nhiên nó nó có cái giác chi thứ tư này nó là hệ là hỷ giác chi yeah. Dạ, khi mà um, nói cho nó tới nơi tới chốn thì chúng ta phải nhắc đến cái khía cạnh này hạnh phúc nó đến từ hai nguồn nguồn một là nó đến từ cái đời sống tội lỗi nó đến từ cái sự hưởng thụ từ cái việc mà mình sở hữu được cái gì đó à, niềm vui là đến từ cái nguồn một như vậy nguồn vui nó đến từ cái nguồn hai đó là nguồn một thì nó đến từ từ cái việc mình có cái gì đó mình cầm được cái gì đó còn cái nguồn hai nó đến từ cái chuyện mình buông bỏ được cái gì đó nhớ nha niềm vui nó có hai thứ một cái nó đến từ cái việc là mình có cái gì đó và cái nguồn thứ hai là mình đến từ cái niềm vui nó đến từ chuyện không có cái gì đó thì đối với cái người mà tu tập cái đạo giải thoát ấy, thì cái niềm vui của họ là nó đến từ cái chuyện họ buông bỏ họ mất đi họ bỏ đi được nhiều thứ những thứ gì đó à, thì chính cái điều cái sự buông bỏ đó nó làm cho được an lạc tôi nói rất là nhiều lần mình cầm được trên tay cái món mà mình thích mình thấy hạnh phúc là đúng rồi à, mình vác lên vai cái món mà mình thích thì đó là hạnh phúc cũng là một thứ hạnh phúc cái đó đương nhiên ai cũng cũng thấy rồi ừ. nhưng mà bây giờ mình mình mình buông ra cái món đồ mà mình đã cầm mỗi tay đó à, thì nó cũng là một thứ hạnh phúc cũng là một thứ hạnh phúc Ừ, tôi nhớ có một lần đó tôi đi cái tiệm đồ cũ của thị sĩ và tôi mua một cái bàn mà các vị biết tôi đi xe lửa với xe bus mà cái bàn nó cũng gọn gọn rồi xếp được mà nó hơi nặng cái sườn nó bằng sắt mà tuyết tuyết đổ dày à, mà tôi phải ràng nó vô trong cái chiếc xe kéo cái xe mà người thị sĩ đi chợ đó thì gặp cái bàn nó quá vừa ý mà thích À, mình kéo nó, nó nặng thì nhưng mà mình thấy mình thích là hôm nay mình có được cái bàn mình thích nhưng mà kéo lên đường dốc được một quãng tôi mới thấm thiết tương trao có nghĩa là nó mỏi quá thì thì về được đứng trước máy trước máy hiên của nhà đó tôi buông nó ra nó khỏe làm sao đâu vậy đó nó khỏe lắm tôi về tới nhà rồi bây giờ tôi thích tôi đem vô không tôi không tôi để đại rồi mấy hiên cũng được miễn là tôi không còn phải gồng gánh cưu mang nó nữa ừ. vậy mình thấy hạnh phúc nó có từ hai nguồn cái nguồn một nó đến từ cái chuyện mình có cái gì đó lúc tôi thấy các bạn tôi thích lắm đó là thứ hạnh phúc tôi mua nó với cái giá rẻ tôi rất là hạnh phúc tôi ràng nó vô chiếc xe kéo tôi kéo nó đi kéo cái món đồ mà mình thích cũng rất là hạnh phúc nhưng mà lúc buông nó ra được tôi rất là hạnh phúc tôi vô cùng hạnh phúc bởi vì nó mỏi. bây giờ tôi kể là mình tôi còn thấy ớn trời tuyết đổ như vậy mà tôi đổ mồ hôi các vị biết không nó nặng ấy. nó nặng tại vì nó không có nhiều nó khoảng chừng tầm 10 kg thôi nhưng mà mình kéo lên dốc nó nặng lắm kéo lên dốc 10 kg nó nặng lắm tại vì mình phải kéo được cả chiếc xe nữa mà chiếc xe nó lúng ở trong tuyết ấy. nó nặng lắm uhm. cho nên là cái hỷ giác chi trong đạo Phật mình nó hay nó hay ở cái chỗ là cái niềm vui của người sống đạo và niềm vui ấy nó đến từ cái chuyện là mình đã buông bỏ được hai thứ đó là buông được cái mình thích và buông được cái mình ghét cái người mà sống đạo sống thiền mà cho đúng thì hạn chế tối đa cái thích và cái ghét bao nhiêu cái khổ nạn trầm lưng bao nhiêu máu lệ sinh tử thảy đều đi ra từ hai thứ này đó là đi ra từ cái thích và cái ghét nha từ cái thích và cái ghét do thích phải đi kiếm tiền do thích phải khi mà có được kiếm tiền nó là một cái hành trình mà có được rồi phải bảo trì đó là một cái hành trình à, mà giữ không được nó lại cũng là đau khổ nó lại là một cái hành trình khác khổ vậy đó đó là đối với cái thích còn đối với cái ghét thì đơn giản rồi mình tránh không được là mình khổ nha mình né không được là khổ à. còn đối với cái thích thì nó cái khổ nó đến từ nhiều nó đến từ giai đoạn kiếm tìm là giai đoạn khổ ra sức bảo trì nó là giai đoạn khổ còn bảo trì không được giữ không được nó trong tay nữa đó lại là cái khổ bây giờ đối với một người tu hành lìa bỏ được cái dục truyền cái và cái sân truyền cái này khi mà bỏ được hai cái đó, tự nhiên ngay nó nhẹ ngày nào trong đời của mình trong tâm tư của mình mà nó không có một cái bóng dáng nào để mình gọi là thương nhớ cũng không có bóng dáng nào để mà mình bực bội bực bội thì đó là mà hạnh phúc ghê lắm hạnh phúc ghê lắm tôi phải nói rằng chính vì có lớp kinh tạng này chính vì có cái calama đó tôi bị phiền rất là nhiều chứ có một thời gian rất là dài cả thế giới chết sạch đối với tôi không là vấn đề gì hết cái quan tâm là cái mấy người nuôi cơm tôi đó họ còn đem gạo tới cho tôi là tôi mừng nha à, mà cái số đó thì cũng năm ba ngoe thôi còn lại bao nhiêu có chết sạch tôi cũng không có bị sốc là bởi vì lúc cả một thời gian hơn 10 năm trời sống ở Florida tôi chẳng có màng cái gì hết à, rồi từ khi có cái lớp kinh tạng rồi đặc biệt sau này có cái calama nó có cái thị phi này nọ nó nó mới phiền nha cho nên cái hỷ giác chi là cái gì cái giác chi là nó đến từ cái chuyện mà anh không có gì để anh lo hết anh chỉ anh chỉ có biết uh, sống chánh niệm này anh chỉ biết có thiền định này anh chỉ biết có cái trí tuệ này đó chỉ có chánh niệm chỉ có trí tuệ chỉ có thiền định mà ba cái này đó nó đều có một nội dung giống nhau đó là sự buông bỏ buông bỏ cái gì buông bỏ cái mình thích và cái mình ghét Ừ, cho nên cái niềm vui sống đạo nó là một cái điều kiện tâm lý rất là quan trọng nha cho cái chuyện tu tập. Rồi. Tiếp theo đó là tỉnh giác chi. Ừ, tỉnh giác chi. Tỉnh giác chi tỉnh giác chi ở đây sẵn ở đây cho tôi nói luôn một cái chuyện rất là dễ hiểu phiền lòng nha đó là rất nhiều người phật tử ừ, không có biết cái a tỳ đàm là cái gì rồi cộng với sư phụ của họ cũng không có khích lệ họ học cái đó cho nên họ nói rằng tu là chỉ cần giữ giới rồi ngồi thiền thôi mà tôi nói thiệt không có học giáo lý thì biết cái gì ngay cả cái bố thí cái trì giới mà con người có học giáo lý họ hiểu họ hiểu khác còn mình nó nghe ba chớp ba nhán là tâm mơ mình hiểu khác uhm, nhớ cái đó cho nên là cứ chủ trương là giữ giới hành thiền giữ giới hành thiền nghe nó sang thì học chi mất thời gian à, rốt cuộc bây giờ nó nó, nó va khi mà mình tiếp xúc kinh điển khi mà tiếp xúc với các pháp thoại cái đầu mà nó va vào một bức tường cực dày đó là gì là mình chẳng hiểu kinh nói cái gì thí dụ như cái tỉnh giác gì ừ cái tỉnh giác di này nếu mà bà con không học a tỳ đàm thì tôi không biết là bà con hiểu cái cách gì này. tỉnh giác di là cái gì tỉnh giác di chính là cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái cặp tâm sở gọi là tịnh thân tịnh tâm ở trong ờ, là, là 19 cái tâm sở tịnh hảo ừ. không biết bà con còn nhớ công thức đó không thế giới này nó được cấu tạo bởi hai cái công thức đó là công thức tạo ra thiện và công thức tạo ra bất thiện à, từ từ cái cái ác và cái tội đó à, cái ác và cái thiện đó thì từ cái ác đó là sao ta là một tức là cái cái tâm tâm thức một cộng 13 cộng 14 à, ghét quá tôi làm giải thích tôi mệt mệt không biết thích nữa nha thì tôi chỉ nói vậy thôi 1 cộng 13 cộng 14 thì cái cái 13 14 14 ở đây tức là chỉ những cái thành tố tâm lý tiêu cực chính cái đó nó tạo ra cái gọi là tâm bất thiện rồi từ đó nó tạo ra vô số tội lỗi nó dẫn tới các cõi đọa còn cái thiện ở đây nó gồm là 1 cộng 13 cộng 25 25 đây tức là 25 cái là yếu tố tâm lý ừ, tích cực gồm có từ bi hỷ xả bao dung tham nhẫn thì định trí tuệ chánh niệm lập lại thì tất cả những cái hạnh lành dầu mình muốn thành phật hay là mình muốn đặt thiền hay là mình muốn giữ giới muốn bố thí muốn tu tập thiền tất cả những công đức đó nó đều nằm gọn ở trong con số 25 này nha yeah. Ừ thì là cái cái cái tỉnh giác chi này nó chính là cái cái cái cái cái, cái tâm sở gọi là tịnh tịnh thanh tịnh tâm cái cặp đó, đó nó nằm trong số 25 cái cặp này nó có tác dụng gì cặp này nó có cái tác dụng là đối phó ừ, không không chị giao đối phó nghe mới hay mà là giải trừ ừ, giải trừ ừ, giải trừ cái gì ta ừ, giải trừ cái tâm hối và hỗ trợ sĩ ừ, lạc trong cái quyền định uhm. thiền định có được từ sĩ lạc nhớ nha à, nhớ cái đó cái cặp tâm sở này nó có cái tác dụng nó có cái chức năng nó có cái nhiệm vụ là nó làm cho cái tâm mình nó lắng xuống đời sống của mỗi người đó giàu 100 tuổi hay là 70 tuổi không các vị nghe đi kỹ nha đời sống của chúng ta giàu của chúng ta sống được bao nhiêu tuổi đi nữa thì nói cho cho nó rốt ráo kỳ công đời sống của chúng ta nó chỉ là từng cái giây phút hiện tại thôi quý vị nha nó là từng giây phút hiện tại thôi có nghĩa là quá khứ là cái đã qua mất rồi tương lai là cái chưa đến cái chưa có chưa xảy ra chưa diễn ra chưa từng tồn tại chưa từng hiện hữu à, còn qua cái quá khứ là hiện giờ nó cũng là con số không vì nó đã qua rồi nha nó đã qua nó đã kết thúc nó đã chấm dứt rồi nó đã thuộc về dĩ vãng rồi nó không còn tiếp tục tồn tại nữa thì mình gọi là quá khứ chúng ta có sống bao nhiêu năm đi nữa chúng ta có là ông hoàng bà chúa hay là kẻ vô gia cư thì cái cuộc đời của chúng ta nó chỉ là từng giây phút hiện tại thôi à, chứ cái quá khứ là cái đã đã kết thúc tương lai là cái chưa đến à, như vậy thì đời sống của mỗi người nó gồm có cái giây phút hiện tại nhưng à, cái chữ nhân thì rất là quan trọng tất cả chúng sinh phàm phu đó luôn luôn sống có những ám ảnh nặng nề từ quá khứ ừ. luôn luôn như vậy vì sao vì chúng ta thường sống với tâm bất thiện nhiều hơn tâm thiện nha thường sống với tâm bất thiện nhiều hơn tâm thiện cho nên mai này khi nhớ lại chuyện cũ thì đa phần chúng ta nhớ là toàn chuyện tầm bậy nhớ lại toàn những cái chuyện làm cho mình phiền lòng không đa phần là như vậy phần lớn là như vậy nha một cái người mà không có khả năng ngồi yên để mà an lạc để mà thiền định để mà chuyên chú bất loạn không thì đa phần là do một cái nỗi ám ảnh nào đó từ quá khứ mình giận một người nào đó mình bực mình một cái chuyện gì đó mình dây rứt với một cái kỷ niệm một ấn tượng nào đó một cái dấu ấn nào đó trong quá khứ mà nay nó vẫn chưa kịp nhạt nhòa phai lạc nha yeah cứ ngồi xuống là bắt đầu nó mới lầu ra những cái người những cái việc những cái chuyện những cái hình ảnh những cái âm thanh những mùi những vị mà mình từng khó chịu à, thí dụ như bây giờ tôi nè bây giờ mà tôi xếp bằng là tôi đi theo dõi hơi thở à, là có một cái chuyện mà làm sao tôi yên được tức là tôi nhớ về những cái gì đã đã xảy ra à, cho tôi à, những cái dị nghị những cái thị phi về tôi về Kalama à, rồi tôi nghĩ về cái lớp kinh tạng này nó phải dễ ngồi xuống là bao nhiêu cái quá khứ là đổ về đây mà cái cái cái cái, cái tỉnh giác chi này là gì cái chức năng đầu tiên và duy nhất của nó đó là nó giúp cho tôi giải trừ được những ám ảnh từ quá khứ uhm, nhớ nha bởi vì quá khứ nó là cái đã diễn ra đã xảy ra nó đã từng có thật đó nó đã từng có thật cho nên nó là một phần rất là quan trọng trong cái đời sống của tôi còn cái tương lai thì mình nó bao nhiêu cái trù hoạch bao nhiêu cái kế sách bao nhiêu cái toan tính bao nhiêu cái trụ liệu gì đó đó là cái chuyện chuyện cho cái thứ chưa có nha nhưng mà cái ám ảnh là mãnh liệt của đối, đối, đối với mỗi cá nhân đó, đó chính là cái chuyện cũ chuyện đã qua những cái người mà mình đã gặp những cái chuyện mà mình đã gặp tại à, nặng nề lắm ừ một cái người mà có một người có khả năng tu tập an lạc là phải là cái người có khả năng coi nhẹ quá khứ có khả năng bôi xóa quá khứ có khả năng di dời giải phóng mặt bằng cái tâm lý của mình không có để tồn động lại những ám ảnh từ quá khứ nha nhớ đó rất là quan trọng thì cái cái cái cái pháp lành nào mà giúp cho mình làm chuyện đó đó chính là tỉnh giác chi chính là tỉnh giác chi tỉnh giác chi nó giúp cho mình thoát khỏi cái vũng lầy của quá khứ thoát khỏi cái nỗi ám ảnh những rây rứt những ái náy những bồn chồn về quá khứ nha ừ. những cái bất an có từ quá khứ đó là cái, cái đặc điểm ừ, của cái tỉnh giác chi và khi mà anh dàn xếp được những ám ảnh từ quá khứ thì cái kết quả đương nhiên hiển nhiên mặc nhiên cố nhiên là anh được an lạc anh ngồi đây anh chỉ biết coi đây thôi nha anh ngồi đây anh chỉ biết coi ở đây thôi bao nhiêu chuyện cũ đã đẩy nó qua bên rác hết tất cả là những cọng rác ừ, trôi trên cái dòng nước tâm tưởng cho nó đi qua cái bây giờ mình ở đây là mình chỉ biết có hai chữ tại đây và bây giờ về không gian thì tại đây về thời gian là bây giờ chỉ có nhiều lần thôi cái gì nó đang diễn ra ở đây đó là hơi thở vào ra đó là những tâm trạng những tình cảm những cảm xúc nào đang diễn ra mình nhận diện được nó nhận diện được nó bằng chánh niệm bằng trí tuệ nha thì cái cái chuyện mà dọn bãi cái chuyện mà gọi là dọn bãi dọn nền cái chuyện mà giải phóng mặt bằng cho cái trí tuệ chánh niệm là việc ấy đó thì cái việc đó là phải giao cho cái ông tỉnh giác chị chính ông là cái người mà dọn nền để mình xây cất cái ngôi nhà chánh niệm và trí tuệ nhớ nha và sau khi mà anh dọn xong những cái rác rưởi từ quá khứ đó thì cái chuyện thứ hai mà anh làm đó là anh hỗ trợ cho thiền định là vì sao là khi mà mình dẹp được ba cái rác rưởi không cần thiết từ quá khứ nó đang đổ dồn về đó thì lúc mà tâm mình nó mới được cái an lạc được cái phỉ lạc cho nên cái chuyện đầu tiên khi mình tu thiền là mình đúng mình phải tập trung chánh niệm tập trung nếu mà tu thiền quán là chánh niệm mà linh thì chỉ là định tâm đúng nhưng mà cái định tâm buổi đầu nó chưa đủ để là mình an lạc phải đến một lúc nào đó với sự định tâm ấy khiến cho những cái tiền não như là thích và ghét nó vắng mặt thì khi mà nó vắng mặt á, thì mình mới có được sự an lạc thì cái sự vắng mặt của phiền não nó nó nó, nó, nó nhường chỗ cho cho tỉnh giác chi chính tỉnh giác chi có mặt đó là cho mình được an lạc trên cái nền tảng an lạc ấy chúng ta mới rờ chạm à, tới được các cái tầng thiền nhớ nha cái đó quan trọng lắm nhờ cái sự vắng mặt của những cái ám ảnh quá khứ thì cho nên chúng ta mới có thể chạm tay vào các cái tầng thiền chứng này còn nếu minh thiền quán vipassana đó thì khi mà cái tỉnh giác chi nó có mặt thì nó giúp cho mình là đủ cái tĩnh tâm đủ cái lắng động để mà tiếp tục quan sát mọi thứ đang diễn ra đang xảy ra đang có mặt đang hiện hữu đang tồn tại nha ừ. cái tỉnh giác gì nó quan trọng như vậy đó mà khổ một chỗ không chịu học giáo lý thì cứ tôi đón hưu đón đón này ví dụ như là là là là mình cứ tra từ điển thì mình cứ tỉnh đây chứ là tỉnh rồi rồi tỉnh là yên tĩnh cái đó là cách giải thích rất là gương mình đôi khi mình học Atida mình nói thẳng tỉnh giác chi đây chính là cái cặp tâm sở tỉnh thân tỉnh tâm à, trong 19 ừ. tâm sở tịnh hảo cái chức năng cái nhiệm vụ của nó là dàn xếp những cái dây rứt về quá khứ và hỗ trợ cho cái phỉ lạc hiện tại à, để cho thiền định nó có mặt đó cái đó là cách nói qua thì làm đó còn cái cách nói mà tra biển điển đó, là tỉnh ở đây là yên tĩnh đó, là cái đó là chết cha rồi nha mà giảng thiền mà nó nổi mà nổi, nổi điên đó, thì là chuyện nó dứt khoát không nên mà không điên không được là bởi vì không biết uống lộn thuốc của thầy nào cho nha mà cứ là nói là tu là không cần học giáo lý à, xin lỗi mình nuôi heo mà mình cũng phải có kiến thức nha nuôi heo nuôi chó nuôi mèo đó cũng phải có cái kiến thức tối thiểu ừ. chứ việc cái biết có một cái lần đó tôi ở Mỹ đó, tôi tới nhà một người Phật tử họ nuôi con chó thiệt là dễ thương thương lắm nó ngoan lắm lúc mình tới thì nó nó nó sủa nó nó nó nó, nó quen tối hồi tôi ở có một buổi sáng thôi là tôi mới vừa ngồi xuống là nó tót lên người của tôi nó tót lên người của tôi nó, nó nằm nó nằm nó gối cái mỏm lên lên cái đầu gối của mình à, rồi, rồi nó, nó ngoan mà nó nó là một cục giống như cục bông bông gòn nó mềm nó dễ thương mà đặc điểm nó không có hôi các vị có còn nghe giảng không ừ. nó không có hôi mà nó cái mặt nó, nó thấy thương lắm cái mặt nó giống như con panda vậy đó gấu panda vậy đó, gấu trúc ừ. mà bầm ú mà nó mềm mịn mà thấy thương mà đặc biệt nó không có hôi nó tốt lên người của tôi mà đó giờ một là con nít hai là con chó con mèo tôi tôi không có chạm tay vô thấy dễ thương dùm dòm chơi chứ còn khi mà chạm tay vô nó, nó cũng hơi bất tiện lắm bất tiện tôi không có đụng tới nhưng mà riêng cái con này đó là nó tốt lên người tôi là tôi thương nó lắm tôi vuốt vuốt đó à, tôi khi tôi đang dạy học cho gia đình như đó mà nó tốt lên người tôi nó ngồi à, rồi nó lo nó quay lẫn dòm mình nó ghét lắm mà sao nó có mùi tôi ngạc nhiên lắm nó có mùi hôi đó cái tôi mới hỏi gia đình nó tại sao con chó nào nó cũng có mùi mà sao con này nó không có mùi thì gia đình mới nói dạ đó con cũng không biết không muốn biết cái chuyện này nhưng bây giờ mới biết là ở, Mỹ đó con chó con mèo nó có cái thức ăn riêng thức ăn mà mình kêu là thức ăn công nghiệp nhưng mà thật ra đó thật ra đó cái công nghiệp của mình đó, là đồ độc hại không ừ nuôi cá nuôi ờ, bò nuôi heo là thức ăn công nghiệp mà toàn là cái thứ độc hại nhưng mà bên Âu Mỹ cái chữ công nghiệp ở đây có nghĩa là thức ăn nó không có phải là do mình tự tay nấu nướng chiên xào bào chế chế biến mà là do nó lấy vô bịch vô lon sẵn á thì mình mua về cho nó ăn đấy thì họ nói rằng nuôi chó nuôi mèo mà cho nó ăn cái đồ ăn đó cái lông nó không có hôi ồ tự biết à thì ra có nghĩa là mình muốn nuôi chó nuôi mèo tối thiểu mình cũng phải biết cái chuyện đó chứ nha phải biết cái chuyện họ thì ra tại sao đồng thời nó, nó cho nó ăn cái đó nó không có ho đã đành mà thứ hai nó ít bệnh hơn còn khi mình cho nó ăn cái đồ của con người mình nó thế nào thường hay cho ăn đồ cũ đó quý vị nhớ đi cho ăn đồ cũ không mà chó mèo nó thường cho ăn đồ cũ đồ dư đó quý vị là cái mầm bệnh một tỷ trong thứ hai mấy người mà ăn mà cá ăn thịt xương sẩu đó là tuôn ra cho nó mà cái bị tưởng tượng cái bao tử của nó cái ruột cái phèo của nó cũng như con người mình thôi à, nó cũng mềm mịn vậy đó nó dễ bị tổn thương lắm mà cái bị tưởng tượng mình mà nuốt xương vô cả bụm cái bụm thì cái ruột mình làm sao mà không bị tổn thương không? thì cái ruột con chó con mèo cũng vậy thôi cho nên đã cho và đang đồ thiêu đồ thừa đồ cũ rồi là là cái mình đã gieo cái mầm bệnh cho người ta mà đồng thời mình cho người ta ăn ba cái đồ độc hại không à và thứ ba là vì cái đồ ăn của con người mình nó rất là phức tạp cho nên nó, nó tiết ra những cái, loại mùi ừ, loại mùi ừ, rất là khó gần nha cho nên nuôi chó nuôi mèo nó cũng phải có một chút chút kiến thức trong đó đó, đó nuôi chó nuôi mèo nuôi heo cũng vậy nuôi heo mà không khéo nó nó bị bệnh rồi cả chuồng nó chết sạch nha à, cho nên đó là nuôi heo đó nuôi mèo nuôi chó còn có kiến thức mà nói chi con người mình nó còn phức tạp hơn con heo nữa nha tôi nói hơi nặng lời mà phải nói chúng ta phức tạp hơn con heo nữa mà trong kia đó nghĩ sao vô nghe sơ sơ cái hít vô thả ra hít vô thả ra làm gì biết đấy cái đủ rồi vì nghĩ đi nuôi heo mà nó còn chưa đơn giản như vậy nuôi chó mà nó chưa đơn giản như vậy mà ừ. mà, mà mình kéo mình xuống ngang với heo với chó hay sao nuôi heo nuôi chó đó lỡ tai mà nó chết thì không sao còn có mình đó, thân người khó được chánh pháp khó gặp minh sư thiện hữu khó gần ừ. mày nghĩ sao mà mà nói rằng không có cần học giáo lý à, cứ vô cứ dạy ờ, làm phước đó, cứ vô cái dạy làm phước vậy thôi làm phước rồi cứ cho giữ giới rồi cái chỉ cho hai ba chiêu mỏng mỏng ví dụ như niệm phật đi con còn không nữa khá một chút dạy hơi thở hết vô ta ra biết rõ nghe con rồi hết rồi còn bao nhiêu cái vấn đề giáo lý bao nhiêu là cái vấn đề của bản thân họ mà có bao giờ họ được nghe đâu mình cứ nói ra nó nặng nhưng mà đành phải nói cái mình cứ tâm niệm câu này tôi phức tạp hơn con heo mà nuôi heo còn phải có kiến thức căn bản nói gì là tôi cứ nhớ câu nhớ nhớ mình là hơn con heo là được rồi nha chứ đừng có nghĩ đến cái chuyện cao siêu cứ nhớ là tôi hơn con heo cho nên cái vấn đề của tôi nó cũng phức tạp hơn con heo do đó để để giải trừ những vấn cái phức, phức tạp rắc rối đó thì tôi cũng phải có một chút kiến thức căn bản chứ nha yeah. uhm. nói ra thì nó rất là nặng nặng lắm có người họ rủa tôi biết bao nhiêu mà nói tại sao tôi nói pháp mà tôi nói trên đầu trên cổ nhưng mà nó khổ chỗ cái vuốt về cái nói cho quý vị vui hoài thì thôi quý vị về đó quý vị dẹp cái đâm này đi nghe về mở cải lương ra nghe bài cái tình ca vậy đó chứ còn mình đi nghe pháp nó bắt buộc là phải nghe những cái mình bị nhột mà nha mình mình, mình muốn người ta nịnh mình mình muốn người ta nói ngọt ngào với mình cho tao đi nghe cải lương là nó ngọt nhất nha ừ. ngọt nhất chứ còn nghe pháp là người ta giải phẫu mình mà dạ, người ta xích thuốc người ta bon con mình mà làm sao nó rác nè rồi nó là tỉnh giác chi đó cái tỉnh giác chi là cái sự vắng mặt của những dây rứt ừ, của những a nỗi ám ảnh ừ, không cần thiết từ quá khứ ừ, cái tỉnh giác chi nó nội dung nó là như vậy nha mà tại sao nó quan trọng như vậy là bởi vì nó là nó là là, là những gì mình đã trải qua mà sao mà nó không không quay về với mình được ừ. rồi tiếp theo là tỉnh gì là định giác chi cái định giác chi là cái khả năng tập trung tư tưởng tu hành giải thoát phải cần đến khả năng tập trung tư tưởng bởi vì mình ngồi xuống mà nó tán loạn à, mình ngồi đây mà nó đi nó ta bà thế giới thì làm sao mà tu tu cái gì một đứa học trò mà lớp 1, lớp 2 mà không có khả năng tập trung tư tưởng cầm cuốn vở trước mặt mà cứ ngó trái banh ngó con búp bê là học cái gì học cái gì nó mới học lớp 1, lớp 2 thôi mà bây giờ nó nó ngồi nó cơm nó cũng vỡ của, của, của trường đem về nó mới mở ra mà con mắt nó cứ ngó hồi thì búp bê hồi thì gấu bông hồi thì hộp kẹo hồi thì chiếc xe bằng nhựa hồi thì đóng nồi chảo bằng plastic thì tôi hỏi các vị nó học cái gì con nít là một lớp hai nó phải có định nó mới học được chứ nó có cái khả năng tập trung ừ. nó có khả năng tập trung à, thì bây giờ trong cái đời sống ờ, tu tập ờ, của một người hành giả cũng phải như vậy phải có khả năng tập trung và khả năng ấy đó, nó gồm có nhiều cấp độ khác nhau Đấy. có người do tu hành nhiều kiếp họ đắc thiền nó dễ hơn là mình nháy mắt nữa nó dễ hơn mình nháy mắt nữa như bồ tát đắc đạt đó. đắc thiền dễ hơn mình nháy mắt nữa mới bảy tuổi biết cái gì mà xếp cái chân vô một phát à, ngài mới suy nghĩ đến này giờ cậu mình mình làm gì ta thì ngài mới nghĩ vậy ngài xếp cái chân vô là cái cái cái chuyện đầu tiên mà ngài thấy đó là hơi thở bây giờ nhìn quanh nó thì nó cũng vậy coi hết thì nhắm mắt lại chuyện đầu tiên là nhìn quanh để thấy cái gì toàn là đồ tào lao không thế là ngài nhắm mắt lại mà nhắm mắt lại thì thấy cái gì ngài thấy hơi thở nó đi từng bước vậy bước một là ngài thấy nhìn tùm lâm nghe tùm lâm nó được gì hết à, ngài thấy cái cái cái đặc hạnh của mấy quý vị mà đại hiền đại trí là, là huệ căn là như vậy họ thấy cái gì vô ích là họ không có tiếp tục nữa cho nên cái có nhiều người thắc mắc tại sao 7 tuổi biết cái gì đắt dạ trong kinh nó rõ ràng lắm nghe thấy nhìn quanh nó không có gì để nhìn đó đó nhắm mắt lại đó là bước một bước hai khi nhắm mắt lại thấy cái gì thấy hơi thở rồi là thấy những cảm xúc những tâm trạng mà lúc ngày nhỏ mà ngài biết cái gì ngài chỉ thấy có cái rõ ràng nhất đó là hơi thở và ngài tập trung vào nó thấy hay hay à, cũng hay rồi ta cũng hay à thì nghe thở ra người biết người đang ra người vô người biết vô người làm có ba hơi đắt sao thì làm cái ba hơi thôi là sẽ thiện Đấy. đó là cái người có cái định căn định lực ngon lành đó từ nhiều kiếp nó như vậy nha cứ là làm ba hơi ra vô ra vô đó là ba tháng vậy là ra nó đắc thiền bảy tuổi đó, đó là người có huệ căn sâu dày ở đắc sơ nhị tam tứ ừ, thì nó giống như mình nháy mắt vậy đó. tôi biết tôi nói nhiều người không có tin nhưng mà thật sự nó là như vậy cho nên cái chữ thần thông ở trong tiếng Pali là cái gì Đấy. Cái thí mà từ cái đó tiếng Bali định nghĩa vậy đó là ừ, ichati thành thông là cái gì thành thông là ước muốn của cái người đặt thiền xong ichati thì uhm. Ichiti là muốn cho nên trong kinh mà mấy sư ờ, Phúc Trúc thường tưởng câu là tăng Bách Chí Tăng Tâm mi Năng Khapami tu tức là tất cả cái gì mà con mong mỏi ước muốn thì xin cho hãy được mau chóng thành tựu Khapami tu nha Ichitang Bách Chí Tăng thì chỉ tăng nó từ tí mấy chất tí nó là cái động từ còn cái chữ ít thí thì nó, nó là cái hình thức danh từ mà nó cũng là cái hình thức past participle hình thức quá khứ phần từ của which tí nhớ nha rồi cho nên nó thành công là cái gì thì trong kênh giải thích đừng để chết đi thì, thì thành công chính là cái ước muốn của cái ông đắc thiền hết người ta đắc thiền rồi đó người ta chỉ nhìn cái gì cần thiết rồi nó là thành nước đi là nó thành nước à rồi ngài nói là đừng có gì hết là nó đóng lỏng rồi thì ngài đi xuyên qua tường ngửa tầng thông họ chỉ thấy bức tường họ đâu có cần mà phải nhập định bằng cách là ngồi xếp bằng không lúc đó họ chỉ muốn thôi thì ngay lúc họ muốn như vậy họ đã nhập định ngay cái lúc đó nhập vô rồi đi ra tích tắc nó diễn là trong tích tắc ừ, họ chỉ muốn họ muốn đi xuyên qua một cái vật cản họ chỉ nói là trống lỏng đi lúc đó là họ đang an trú vào cái đề mục gọi là hư không họ chỉ nói trống lỏng đi nhanh như vậy mà thật ra là lúc đó họ đã nhập vào đề mục hư không nghe được cái muốn đó là họ đã quay lại với đề mục hư không họ biến tất cả những cái vật cản đều thành hư không hết còn họ muốn độn thổ họ chỉ họ chỉ nói là thành nước đi thì lập tức họ cái mặt đất dưới chân họ thành nước thành nước cho riêng họ thôi họ lúng xuống mất tiêu giống như họ đang lặng vậy đấy, đấy. cho nên cái thần thông nó chỉ là ít chi thì là thần thông là ước muốn của cái người người đặt thiền rồi thì cái định này nó có nhiều cấp cấp một đó là cái thiền định của cái người người mà có đặt sơ nhị thiền đó lên cái trường hợp hợp thứ hai gọi là cận định tức là cái định của cái người mà sức xém còn tí nữa là đắc đắc đắc đắc đắc sơ nhị tam tứ thì cái thiền mà thiền dẫn nhập đó, đó cái thiền thèm ba cái thiền máy hiên đó, đó cái khả năng mà cái khả năng mà, mà nhập định mà máy hiên thèm ba ấy gọi là cận cận là gần cận định upachara samadhi ừ, upachara samadhi hai cái thứ cận định và cái cái kiên cố định cái kiên cố này có nghĩa là từ sơ thiền nó lên thì hai cái thứ cận định và kiên cố định bắt buộc phải có ở cái người mà coi như có tu tập thiền định chứ còn không thể có người bình thường riêng cái là định thứ ba là là định gọi là sát na định cái khả năng tập trung trong tích tắc tích tắc tích tắc thí dụ như mình đang chạy xe đạp mình cũng phải có một chút định trong đó mình lạc rau mình phải có một chút định trong đó mình bắt chí cũng phải có một chút định trong đó không mình may vá trầm khiếu ừ, thì mình cũng phải có một chút định trong đó thì cái định đó được gọi là khadikasma thì cái định định tạm thời định, định trong từng khoảnh khắc còn từng khoảnh khắc cái đó gọi là sát na định đừng có chê nó đúng nó không bằng hai ông ông ông ông kia thì nhưng mà nó chính là cái thứ định mà mình dùng để mà tu tập tứ niệm xứ đó quý vị nha ừ. đang đi biết là đang đi đó là niệm nhưng mà niệm ở đây nó phải được phải được hỗ trợ nó phải được hỗ trợ từ định nha định và niệm không có rời nhau cho nên nó trong kinh ghi rất rõ ở ờ, quý vị hỏi kinh nào dạ từ thanh tịnh đạo cho đến bộ vô nghệ dạy đều nhìn nhận muốn đắc đạo thì phải gọi là ban chinh riyasamata ban chinh riyasamata có nghĩa là sự quân bình sự thăng bằng sự cân đối của năm quyền gồm có tính tấn niệm định và tuệ cho nên mình nói tu tín niệm xứ đúng là chỉ, chỉ quan trọng đó là hai cái nguồn năng lượng chủ đạo đó là là là là là, là, là, là niệm và tuệ nhưng mà thiếu cái ông định là không có làm ăn gì hết nhớ nha cái đó quan trọng lắm ừ. phải có định à, có một điều là tu trong tứ niệm xứ thì cái nằm mạnh đó, cái, cái cái nhu cầu lớn nhất là tuệ và niệm đó nhưng mà thiếu định là cái ông tuệ ông niệm với ông niệm với ông tuệ không có làm ăn được gì hết bởi vì ông là khả năng tập trung tư tưởng nha khả năng tập trung tư tưởng niệm là cái khả năng tỉnh táo với từng giây phút thực tại cái gì đang diễn ra biết rõ còn nó là cái gì thì cái đó là cái tuệ tuệ biết rõ cái gì đang xảy ra còn cái niệm là biết rõ cái gì đang diễn ra à, mọi thân tâm này đang như thế nào hao còn cái tuệ là nó biết cái what là cái gì vừa có mặt ừ. niệm nó cho tôi biết rằng tôi đang đi niệm nó cho tôi biết rằng tôi đang muốn ngồi xuống còn tuệ nó cho tôi biết rằng cái muốn đó chính là tham tuệ nó cho tôi biết rằng chính vì khó chịu với cái chuyện đứng lâu á cho nên tôi mới muốn ngồi chính cái tuệ nó cho tôi biết rằng tôi đã từ sân mà tôi chuyển qua tham đó cái tuệ nó cho cái trí nó cho tôi biết vậy cái mà muốn cái mà chịu không nổi với tư thế đứng nữa đó là sân bây giờ tôi muốn chuyển nó qua tư thế thế, thế, thế nằm hơi ngồi đó là tham đó là cái ông trí tuệ nó ông cho tôi biết chuyện đó còn cái ông niệm ông chỉ làm có một chuyện thôi là đang đứng biết là đang đứng muốn ngồi biết là muốn ngồi và khi ngồi xuống biết rõ là đang ngồi xuống các vị biết nghe kịp không À, alo có vị có nghe không tôi nói tôi mở mắt ra ừ. nhớ nha ừ. cho nên à, cái định nó quan trọng lắm quý vị có được ba cái định này đó thì cái trí tuệ và các cái nguồn năng lượng khác cả cái nguồn đạo lực khác đó mới có cái cơ may nó làm việc và có một chuyện quan trọng nữa đó là tùy vào cái khả năng định tâm của mình bao nhiêu mà cái khả năng giải trừ phiền não của mình nó cũng mạnh bấy nhiêu một cách tương ứng thí dụ như là một cái người mà họ đắc thiền họ có thể nhập vào sơ nhị tam tứ không thì muốn nhập vào tối thiểu sơ thiền là anh gọi là đối với là năm dục anh không còn thiết tha đam mê nữa trong room này thế nào cũng có người thắc mắc cứ nói trụ sao cứ nghe giảng dạ đơn giản quá nhưng mà không biết tại sao cái đắc thì mình không còn thích cái đó nữa dạ thưa tôi hỏi cái vị một câu thôi nghe hỏi một câu thôi thường cái người mập hỏi ăn nhiều phải không người mập thì thường ăn nhiều người ốm thường thích ăn chua thì tôi xin hỏi cái vị gì chứ nó mập cho nên nó thích ăn nhiều hay là do nó ăn nhiều mà nó mập do nó ốm nó thích ăn chua hay là nó ăn chua nhiều nó ốm Ừ. Tự quý vị trả lời nha. Ừ, ở đây cũng vậy. Cái người mà họ đắc thiền á, tại sao mà họ không có thích năm dục nữa? Là vì lý do thế này, ít nhất là hai lý do. Một vì nó không có thích dục nữa, nó mới có đủ cái tâm lực để giác thiện Đó là cái thứ nhất, nó phải không thích nó phải chán dục nó phải chán dùng thì nó mới chịu tu thiền chứ nha cái chuyện đầu tiên là nó phải chán dục nó mới tu thiền rồi nó có tu thiền nó mới có đắc thiền chứ cho nên chuyện đầu tiên nó phải chán dục thì nó mới, mới chịu tu thiền nhưng mà cái chán đó là cái chán rẻ tiền nó cái chán chán xê xài đó nhưng mà tới khi nó đắc thiền rồi đó thì nó lại tiếp tục chán dục nữa nhưng mà cái chán lần này ra là cái chán cao cấp cái chán căn cơ cái chán có nền tảng trong trong cái hiểu cho này không do nó chán hưởng thụ cho nên nó mới tu thiền nhờ nó có tu thiền cho nên nó mới có đắc thiền đó là bước một nhờ có chán mới có đắc nhưng mà khi nó đắc rồi nó lại tiếp tục chán nhưng mà cái chán kỳ này nè là cái chán căn cơ là vì sao một cái người mà họ có khả năng mà mà đắc thiền đắc sơ thiền thôi đó họ sẽ cảm nhận được một cái nguồn an lạc gấp ba ngàn lần cái nguồn an lạc trong trong cái, cái vật chất hưởng thụ cho các vị biết như vậy nha cái người mà đắc sơ thiền đó một lần mà an trú mà nhập định đó, nói năm nay cho nên hiểu nhập định đó. một lần mà nó an trú ở trong sơ thiền nó sướng hơn là hưởng dục ba ngàn lần thế nào trong rung cũng nghĩ là tôi nói quá đây nó khổ vậy đó tôi nói cho các vị nghe nó sướng ở chỗ nào anh mà anh đắc được sơ thiền đó là anh không còn bực bội chuyện đời nữa bởi vì nó thuộc về sân truyền cải anh không còn những cái thích thú theo đuổi mà lạc vặt ở trong cái vật chất tình cảm nữa đó thì nó gọi là dục truyền cải anh mà anh đắc sơ thiền là anh không còn bởi những cái ri rứt về quá khứ nữa là, là trạo hỏi truyền cãi anh không còn có quan mang nghi hoặc anh, chuyện này chuyện kia rồi nghĩ ô sức kỳ vậy ta sức kỳ vậy ta có sao không ta lúc đó cái lòng anh nó lắng anh không còn nghĩ có những dấu hỏi trong đầu anh nữa đó gọi là nghi truyền cãi nha lúc anh chỉ biết có một cái đề mục trước mặt anh thôi thì các vị không có tu hành kỹ hết các vị nghe các vị thấy nó bị kỳ nhưng mà tôi chưa có dám nói là tôi đắp nhưng mà tôi có cái này tôi tin có thiệt khi nào lòng của tôi mà vắng mặt vắng mặt à, những thứ tôi ghét và những thứ tôi thích những cái chuyện mà tôi phải lo toan phải kế lên có kế sách phải có trù hoạch trong lòng tôi khi mà nó không có những cái đó không nó nhẹ dữ lắm luôn nhẹ lắm có những buổi sáng mà tôi thức dậy đó tôi nói trời ơi bây giờ mà mà nó đắt dễ lắm là nghe nó dễ lắm có những buổi sáng nữa thức dậy nó nhẹ bưng vậy đó nó nhẹ lắm nó nhẹ lắm không có gì để phiền nghĩ tới chuyện gì cũng thấy ờ à, nó vậy nó có gì đâu bận tâm lúc đó là đắt sướng lắm bởi vì những lúc đó tôi không có cái gì đó tôi lo hết còn khi đó có những cái đêm tôi biểu tôi ngủ không được là vì sao lại vì mới vừa vô giường tắt đèn mà tự nhiên nguyên cái gương mặt thấy ghét nó nó sừng sững dưới trước mặt mình không những cái nhớ những cái, cái tôi tôi cũng không có xuyên vô facebook lắm mà lâu lâu lâu nó xui đó mở ra rồi vô cái nó chửi bới tùm lum bị nó bật à, cho nên bà con cũng thông cảm à, tôi thương bà con tôi giảng ờ, kinh cho bà con nghe nhưng mà con lo lo bà con thấy mà tôi nổi bù đề gai bà con biết là tôi chưa có đắt nha phiền quá mà mình đi mình lo cho họ mà bây giờ nó trở mặt nó cắn lại mình như bị nghĩ là nó là con gì ừ. mình lo cho người ta có chỗ tu hành biết bao nhiêu người bây giờ về hưu nè lớn tuổi nè cuối đời nè muốn tìm có một cái chỗ mà coi như sạch sẽ không tôi cần sạch chứ tôi không cần sướng mình cần tiện chứ mình cần sang nhưng mà ít ra nó phải vậy để cho nó có chỗ nó tu mà nó nguyên muốn đám bu rồi nó cắn nó cào làm sao mà không nổi dịch cho nên cái đắc sơ thiền là sống hạnh phúc là bởi vì nó không có bị ám ảnh với mấy cái đó nó không có bị ám ảnh quý vị à nó không ám ảnh nó buông hết tôi chưa nói đến cái nhị tam tứ thì tôi không có chạm tới thiền vô sắc tôi chưa đụng nhiều tới mấy tầng thánh không có dám chỉ nói cái sơ thiền là nó sướng hơn cái đời sống vật chất ba ngàn là ba ngàn là nó nhẹ tưng rồi à. là vì anh muốn đắc sơ thiền anh là chuyện đầu tiên là anh phải dẹp năm truyền cái mà năm truyền cái nó đều là năm cái suối nguồn máu lệ của nhân gian à. không được là khổ mà tránh không được cũng là khổ dây rứt bởi chuyện cũ cũng là khổ đấy giật giờ giật dưỡng buồn ngủ cưỡng là không lại được cũng là khổ đó là hôn thủy truyền cái đấy quý vị không rồi quan mang nghi hoặc à, chuyển minh chuyển người chuyển đời chuyển đạo nó cũng là khổ mà khi mình năm cái thứ này nó dẹp được rồi đó thì cái người đặt sơ thiền sung sướng an lạc không tả được Đấy. cho nên mình tôi đang giảng về ba cái tầng định đó ba cái loại định định một là sắc là định khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc cái thứ hai đó là cái cận định có nghĩa là cái thứ định mà của người sắp đắc sơ nhị tam tứ thiền trở lên Đấy. còn cái kiên cố định chính là cái định mà appanasmati có nghĩa là từ sơ thì nó lên cái khả năng mà an lạc họ nó lớn đó. nó lớn đến cái mức mà họ tự họ làm một cái so sánh ồ thì ra ăn ngon nè rồi vị ngon mùi thơm rồi nệm ấm trăng em nó không bằng một phần ngàn của cảm giác mà cái người đắc sơ thiền người đắc sơ thiền có thể gọi là mặc cái xà lõn ngồi trong rừng mà vẫn thấy sung sướng lên thấy ấp trong cái trong cái thế giới này không trong đời sống vật chất nó không có một cái thứ khoái lạc nào mà được như vậy hết người đã đắc sơ thiền rồi một khi họ đã nhập hồ sơ thiền rồi nó an lạc đến mức mà nóng lạnh là vô nghĩa vô nghĩa và chưa hết cái này mới ghê cái người đắc sơ thiền đó là cái tâm tư của họ là họ sống bằng cái tâm tư của người của vị phạm thiên có nghĩa là đế thích đó là tự nghĩa em út để cái tâm tư đế thích không có sung sướng mà cái tâm tư người đặt sơ thiền chưa hết còn cái nữa cái người mà giữ được sơ thiền cho đến lúc tắt thở là sẽ sanh về cõi phạm thiên cái tuổi thọ ngắn nhất trên đó là một phần ba cái tuổi thọ trái đất mà cái vị trái đất tuổi thọ nó bao nhiêu tỷ năm bao nhiêu tỷ năm mà mình về sau thiền là tuổi thọ tối thiểu là một phần ba cái trái đất các vị nghĩ nó có đã đời đấy cái sao thì nó lớn chuyện như vậy nói gì là nhị tam tứ ngũ nha đấy. cho nên nói đến định định giác chi là mình phải nói như vậy đó ờ, định giác chi nó gồm có ba đó là đối với người này thì chỉ mới có sắc na định là maximum người kia thì chòm lên tầng nữa nó là cận định còn người nào ngon lành dữ dội nó là được sơ nhị tam tứ thiện thì một cái người mà tu tập tuệ quán họ không có cần sơ nhị tâm tứ thiền nhớ nha tu tập tuệ quán không lúc đang tu tập thì họ không thể nào họ, phải xài cái sơ nhị tâm tứ thiền tuy nhiên cái người mà đã đắc sơ nhị tâm tứ thiền đó cái sát na định của họ đó, nó ngon lành hơn cái người không có đắc thiền hôm qua tôi nhớ tôi có nói ừ. một cái một cái ông võ sư một ông lực sĩ cái khả năng mà họ nhắc 5 kg lên đó nó rất là bình thường một cái người bình thường khỏe mạnh thì cũng nhấc được 5 kg nhưng cả hai người nào cũng nhấc được kg nhưng mà mình phải biết được đó với người bình thường nó nhấc được nhưng mà nó không có thoải mái bằng cái ông mà lực sĩ cũng 5 kg mà ông nhấc cách rất là nhẹ nhàng nha ở đây cũng vậy cái xác na định của một cái người mà không đặc thiện nó cũng gọi là xác na định cái khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc còn cái ông mà đắc thiền khi mà ông tu tuệ quán tứ niệm xứ ông cũng không có được nhập thiền mà ông chỉ xài cái sắc na định thôi nhưng mà cái sắc na định của ông đó, nó ngon lành hơn cái sắc na định của cái người không đắc thiền biết nói trong rung có hiểu không ta nó khổ cho nó không hiểu nó khổ vậy nó không hiểu khổ vậy mà có người giảng thì không hiểu mà không giảng thì càng không hiểu à, cho nên cái cái cái cái, cái tinh thần của Kalama là là một cái cầu nối giữa cái lý thuyết và cái thực hành ở các thiền viện khác các vị không có dịp được nghe về những vấn đề mà liên quan tới cái pháp môn mình đang đi Tức là vô thiền sư cho nhiều xài nhiều tu 8 năm trong ao thả đang biết gì hết còn kép kalama là mình sẽ thỉnh các vị à, giảng sư thiền sư tới cùng một lúc hoặc là trước hoặc sau nhưng mà cũng có thể là nếu mà cùng lúc được lắm thời gian của quý vị thôi hoặc trước hoặc sau nhưng mà phải có Đấy. có nghĩa là ví dụ như mình là có được ờ, một lớp như vậy là một tháng một khóa rồi một tháng thì ờ, sáng thiền chiều học hoặc là hôm qua học bữa nay thiền mà tốt nhất là ngày nào cũng thiền và ngày nào cũng học tôi cho là quan trọng nhất ừ. thì cái những cái gì quý vị được nghe nó phải ăn nó phải đi song song với cái những gì quý vị được thiền sự hướng dẫn đó là cái tâm nguyện của tôi nha phải biết cái đó cái gì nó đến định là giả phải biết ồ định nó là cái gì nó đến tỉnh giác chi biết nó là cái gì nha nó phải có bài bản căn cơ nha ừ. chứ còn mà vô mà bác nói tu là giữ giới tu là chỉ có ngồi thiền rồi nghe thì nó sang lắm mà quan tôi đã gặp rồi tôi gặp nguyên một cái đám đông lắm tám năm sáu năm ở trong bao là ngày bao ngày giỏi thân thánh nhưng mà vì ngày không có thời gian ngày kèm cái đó cho nên cái ai giỏi thì tôi không biết nhưng mà tôi chỉ biết là một số cực lớn hành giả Việt Nam ở bao đi ra không biết cái gì hết tôi nhắc lại ngày giỏi thân thắm và ngày có giảng lớp nào tôi không biết mà tôi chỉ biết rằng tôi đã gặp gọi là tất cả người Việt ở bao đi ra không biết cái gì hết trừ ra những gì họ đã học biết trước đó chứ còn theo lời của họ thì họ trong đó họ chỉ biết tới giờ là quýnh cái ben là nhào lên là ngồi quýnh cái ben là xuống ăn ăn xong quýnh cái ben này chạy về ngồi tiếp ngồi tại phòng mới là ngồi với tập thể đại chúng ừ. chứ không có được học gì thêm hết ừ. thì cái đó là cái diện mà, mà tôi nghĩ rất là không nên nha ừ. rồi đó là tỉnh giác chi định giác chi bây giờ qua từ cái xã giác chi này cái xã ở đây đấy mình thấy nó có ba bốn loại xã cái xã ba la mật xả giác chi và xả vô lượng tâm bà con còn nghe không này cái xả giác chi là sao xả ba la mật là sao xả ba la mật là cái lòng thanh thản bình thản trước cái khen chê vinh nhục ở đời thì nó gọi là xả ba la mật Đấy không xã ba la mật làm ơn ghi dùm tôi đi ghi dùm là bình thản không mình viết chữ bình đó, nó bình nó chưa sang tôi biết là bình thanh thản à, bình thanh thản nha ghi là bình rồi thanh thản trên cho nó trước vinh nhục mà chữ vinh nhục mình viết cho nó hơi kỹ thuật chút à, vinh nhục rồi khen chê đó, ờ, phải biết vậy đó xã ba la mật là bình thanh thản trước vinh nhục khen chê à, còn cái xã mà vô lượng tâm á là không kẹt vào ghét thương đó nhớ nha còn cái xã mà giác chi á là không ờ, kẹt vào ờ, khổ ưu biết có phân biệt được cái này không ta alo nhớ dùm cái này nha tôi tôi vang vang vang các vị ta vang các bụi bên đường nhớ dùm cái này nhưng mà nó từ bi hỷ xã thì cái xã ở đây nó là không có vướng kẹt vào ghét thương à, mà cứ nhớ rằng mỗi người có một nghiệp riêng ta thương họ bằng trời cũng không lo cho họ được như là cái thiện nghiệp của họ mà ta ghét họ bằng trời thì, thì, thì ta không cần ra tay cái ác nghiệp của họ nó cũng xử họ được rồi nha vì nghĩ đến cái nghiệp riêng của mỗi loài mỗi chúng sanh mỗi cá nhân mà lòng ta không còn, còn tiếp tục thương ghét nữa thì cái ấy được gọi là xả giác chi Đấy. chứ còn mình từ bi mà không có cái xã giác chi đó, là mình sẽ khổ vì cái người mình thương ghê lắm mình thấy nó khổ mình có tâm đại bi đơm nhưng mà lỡ mình giúp nó không được cái là lòng mình nó nó yên vậy là chưa khá còn đằng này mình phải có khả năng à, phải có khả năng thanh thản khi mà không tránh được người mình ghét không cứu được người mình thương thì lòng vẫn thanh thản không vướng kẹt trong cái ghét thương thì cái đó mới gọi là xả giác chi còn cái xả ba la mật là lòng bình thanh thản cái vị hiểu chữ bình thanh thản không bình thản với thanh thản mà vì mình không có thời gian của kiếp người ngắn ngủi cho nên mình kêu là bình thanh thản ừ, trước cái vinh nhục khen chê ừ. mới sáng cái cả họ nó quỳ xuống nó ung cái chân của mình nó liếm cái gót của mình buổi chiều cả cái họ nó bu nó nó chửi mình như là cái con chó nó đổ nguyên nhốn nhỏ lên đầu của mình mà mình vẫn bình thanh thản đó gọi là xả ba la mật nha xả ba la mật à, có nghĩa là nó chửi đó rồi nó khen đó nó khen đó rồi nó chửi đó bởi vì nó không có như vậy nó không có phải là cái cõi trầm luân cái cõi trầm luân là nó phải là da ngát như vậy đó nó mới là cõi trầm luân nha mà mình là vô lượng kiếp quá khứ là mình tạo cái ác nhiều hơn cái thiện cho nên là cái chuyện mà mình bị chúng nó chửi là cái chuyện bình thường Đấy. còn cái chuyện mà thỉnh thoảng mà được nó khen đó thì cũng do hồi xưa mình cũng thỉnh thoảng mình có tu còn cái chuyện mình thường xuyên bị chê là bởi hồi xưa mình thường xuyên làm ác mình cứ nhớ cái thỉnh thoảng cái thường xuyên à hễ mà nhân thỉnh thoảng thì cái quả nó thỉnh thoảng mà hễ cái nhân nó thường xuyên thì cái quả nó thường xuyên mấy trong rung có nghe hiểu này không ta mình cứ thắc mắc tại sao tôi tốt quá trời tốt luôn mà tại sao mà nó cứ chửi tôi hoài là tệ mình phải gạch dưới cái chữ hoài tại sao nó chửi tôi hoài tại giờ đó mình làm ác hoài à còn lâu lâu mà nó tốt với mình lần là tại giờ xưa mình lâu lâu mình tu lần à, nó đơn giản như vậy nha mà cái vui nhất là mình không có chọc gì đó mà nó, nó đè nó chữ nó ghê chứ tại bởi vì nhiều kiếp mình bị mình đã chửi người khác rồi mà đi nó thù lạ lắm nhiều cái người mình chưa gặp mặt mà nó thương mình nó thương nhau ông, ông, ông bà cha mẹ đó mà nhiều đứa mình chưa có gặp lần nào mà nó ghét mình nó giống như mình, mình giết cha đó vậy đó thì người tu vô lượng tâm là mấy cái đó là coi như không vướng kẹt không vướng kẹt cứ nhớ rằng do một cái quan trái nào đó mà nó ghét mình trước khi mình kiệt ghét nó nha tôi với tôi đọc có niệm như đó rồi chắc do cái quan trái nào đây cho nên bây giờ nó gặp mình nó nó đã tranh thủ ghét mình trước khi mình kịp thời ghét nó Ừ, chỉ vậy thôi cũng có nhiều người mình chưa gặp mặt mà ta hỏi thương mình là tại vì mình hỏi có một cái gieo duyên gì đó nó có một cái tương quan tương duyên gì trong quá khứ bây giờ họ đã thương mình trước khi mình kịp thời thương họ và có nhiều khi họ do cái duyên nghiệp đặc biệt nào đó mà họ kịp thời tìm thấy cái tần số quá khứ ở mình thấy là họ thương trong khi đó mình ờ, chưa kịp hoặc không có khả năng nhận được cái tần số ở họ nó lạ cái chuyện nó có thiệt ừ, chỉ nó có thiệt có nhiều khi mình mình mình chưa kịp thương người ta nó đã thương mình mình chưa kịp ghét người ta là nó đã thù mình như là giết cha nó vậy đó nha ok thì cái cái cái đó gọi là biết được cái đó giữ tâm bình thanh thản thì được gọi là xã pháp trú hay là xã của định tâm còn cái xã giác chi là nó là sự thanh thản không kẹt vào à, hỷ và ưu có nghĩa là không có vui buồn khó chịu dễ chịu ghét ừ, thì giữa cái một cái buồn vui một cái thương ghét một cái vinh nhục các vị có phân biệt được ba cái này không alo có phân biệt được ba cái này không alo có phân biệt được ba này khổ ưu là buồn vui đó buồn vui nè là thương ghét nè là vinh nhục khen chê nè nó khác nhau chứ không hiểu tôi nói tiếng miên à nha tôi nói tiếng miên nha ok rồi à, họ hiểu không dạ có này chắc, chắc kỳ quá rồi đó là gọi là xã giác chi đó quý vị xã giác chi ừ, xã giác chi có nghĩa là cái ờ, cái ờ, cái ờ, cái tâm thanh thản ừ, không có vướng kẹt ở trong khổ và trong cái hỷ và ưu ừ, có kẹt trong cái hỷ ưu có nghĩa là ngồi thiền vậy thì nó đau cũng không vì vậy mà mà ưu không bị khổ nếu mà cái thân bị khổ thì có nó thể có nhưng mà ưu của tâm thì không khi ngồi thiền như vậy mà được mát mẻ êm ấy thì cũng không vì vậy mà thích không phải vì mình vui mà ờ, chỉ cái an lạc để tự nó đến bằng cái sự yên tĩnh của tâm hồn chứ không phải không có chạy theo những cái cảm xúc ừ, vật chất ừ. thì cái đó được gọi là xả giác chi xả chi là cái lòng như thế cái lòng coi như thanh thản nhẹ nhàng không có vướng kẹt trong cái khổ và ưu à, trong cái hỷ và ưu thì nó gọi là xả xả giác chi nằm giữa hỷ và ưu còn cái xả ba la mật là, là lòng thanh thản giữa những vinh nhục khen chê còn cái xã ờ, phạm trú là nó không có kẹt vào thương ghét ác cảm và hảo cảm nhớ nha thì ngày nào mà từng cá nhân các tỷ kheo mà tu tập bảy cái giác chi này nè thì khi đó bản thân họ coi như đã thành tựu một phần đạo nghiệp hoặc toàn bộ đạo nghiệp nhưng mà riêng về giáo pháp đương nhiên là cũng nhờ vậy mà được nhờ nhờ là sao khi mà mỗi cá nhân các tỷ kheo mà có tu tập thì đương nhiên là giáo pháp sẽ có lý do và có điều kiện để tồn tại ở đời có lý do và có điều kiện để tồn tại ở đời bởi vì con người chính là cái chỗ phản quan của giáo pháp ngày nào mà các vị thấy không ánh sáng nó đi ở trong cái khoảng không vũ trụ có ai thấy không không không không có ai nhìn thấy được ánh sáng mà nó đi trong cái khoảng không của vũ trụ nhưng mà ánh sáng ấy nó chỉ được nhận biết qua cái gì qua cái vật phản quang thí dụ như nó qua mặt trăng thì nhờ mặt trăng mà nó biết ồ đó là ánh nắng mặt trời nhờ các tinh tú các vì sao ánh mặt trời nó nó nó, nó, nó dội lên đó mà biết ồ đó là ánh nắng mặt trời rồi do có một cái gì đó nó nằm ở trong cái không trung này nè mình nó nhìn vào nó mình biết ồ ánh nắng mặt trời chứ còn cái ánh sáng mà nó nó không có cái vật cản đó, thì mình dựa vào đâu mình thấy đó. thí dụ như ban đêm mà cái ánh sáng nó thấy được là mình nhờ có không khí nhờ có bụi à, nhờ có khói nha chứ còn một cái tia sáng mà nó đi xuyên qua một cái bầu ừ, không có không, không bầu không khí bầu không không gian mà không có vật cản thì mình có thấy được nó hay không nếu có thấy được bao nhiêu phần trăm nha thì cũng vậy cái giáo pháp này nó được hiển hiện yeah, nó được hiển hiện vào chánh pháp của chư Phật nó hiển hiện qua những người hành đạo sống đạo vui đạo nha nhớ nha cái lời dạy của chư Phật nó hiển hiện qua những người đó cho nên không có cái bức tượng Phật nào không có cái bức vẽ Phật nào mà nó đẹp mà sống động cho bằng bản thân những người tin Phật tu Phật bởi vì hôm qua tôi nói rồi một hành giả mặt mũi xấu quát mặt mũi xấu quắc đi nữa nha nhưng mà từng bước đi từng câu nói từng cái nụ cười mà có chánh niệm trí tuệ có từ tâm có cam nhẫn này thì ra mình có thể nhìn thấy được cái bóng dáng của đức phật của chư hiền thánh phản phất ở cái con người đó đó là kinh nghiệm của tôi nha à, khi mà tôi tiếp xúc một cái người khả kính là tự nhiên tôi liên tưởng đến những những nhân vật lớn tôi nó trời may mới là cỡ người này thế là mình đã thấy nó mát mẻ nó tin cậy liền khi mà tôi quỳ xuống chân tôi để cái trán của tôi vô cái bàn chân của ngài Sukhinda cái vị mà ba chục năm không có nằm thì lúc tôi tin ở đời nó có những người mà họ đã được thế tôn cảm hóa như thế nào một cái người dân nước lạ có biết nhau hồi nào đâu, đâu nhưng mà nhìn ánh mắt của ngài cái cách cư xử cái cách ngồi của ngài cách cười của ngài giọng nói của ngài là, là tự nhiên là mình ok được được cho nên cái hình ảnh đó, đó tôi cho rằng nó sống động hơn bất cứ một cái pho tượng nào mà con có thể nói pho tượng này bằng vàng bằng ngà bằng ngọc bằng đá bằng xi măng thì dĩ nhiên tượng đẹp tôi đâu có dám chê nhưng mà dầu sao đó cũng là một cái vật chết nhưng mà cái giáo pháp được hiển hiện qua những cái người mà tu hành thì nó, nó rõ ràng sắc nét hơn Đấy. cho nên đây gọi là bảy cái giác chi mà được gọi là giác chi nó gồm có ba nghĩa một là nó là những điều kiện dẫn đến giác ngộ hai nó là cái, cái gọi là cái nội dung tinh thần của một người đã giác và thứ ba nó chính là cái con đường đi của cái người đang trên đường tìm cái đạo giác ngộ nhớ nha một nó là điều kiện để giác ngộ hai đó là nội dung tinh thần của một bậc đã giác ngộ và ba nó là cái cái những cái điều kiện tâm lý phải có ở người hành giả ba cái này cộng lại được gọi là pochanga có nghĩa là giác chi nha các vị nhớ nha rồi bây giờ mình à, học qua cái khác học qua cái khác học qua cái giác chi giảng xong rồi bây giờ mình giảng qua cái khác đó là tưởng à tưởng tưởng ở đây có nghĩa là không phải là tưởng tượng mà tưởng ở đây có nghĩa là suy tưởng bà con còn nhớ tôi nói trên đời này có ba cái biết còn nhớ không cái biết của trí cái biết của tưởng và cái biết của thức cái biết của thức là cái biết thông qua các giác quan mắt tai mũi lưỡi không thì đó gọi là cái biết của thức còn cái biết của của của trí đó là cái biết mà phân biệt cái gì nên cái gì không nên à, cái biết bằng giác quan thứ sáu đó là biết cái biết của thức là cái biết của, về năm trần cảnh thôi nhưng mà cái biết của biết thứ sáu đó ờ, cái biết của của của của trí của trí ấy, là cái biết gọi là ờ, của thức thứ sáu nó mà trong điều kiện là nó phải có cái tâm sở của trí tuệ đi cùng nha ừ. à, nó phải biết trong khi cái cái biết của thức nó chỉ cần có bảy cái sát na bảy cái cái tâm sở uh, biến hành là đủ rồi nhưng mà cái biết của của của trí nó cần đến gọi là 19 cái tâm sở tính hảo trong đó có trí tuệ nha thì cái biết của thức là nó chỉ là chụp hình thôi ví dụ nó chụp cái ổi trái cam con sâu con rắn nó chỉ chụp hình thôi rồi đem vô trong cái tưởng nó mới làm việc cái tưởng nó mới cho biết rằng đây là trái cam chứ không phải trái mạnh đây là trái ổi chứ không phải trái sồi nha nhưng cái, cái biết của thức nó chỉ chụp hình cái biết của tưởng nó bắt đầu nó định hình định danh và định vị nha còn cái biết của trí là cái biết phân tích cái này nên cái này không nên cái này thiện cái này ác nhớ nha cái này tốt cái này xấu đó là biết của trí thì trong đời sống của mình nó mình tưởng tượng mình sống mình thường mình có cái biết của mình cái khả năng mình nhận thức thế giới đối với mình nó thường mình xài ba cái mình xài cái nào nhiều nhất cái biết bằng thức có cái này thường xuyên tiếp theo là cái biết bằng tưởng có nghĩa là bằng bằng hồi ức kiến thức kinh nghiệm hồi ức kiến thức và kinh nghiệm thì gọi là biết bằng tưởng nha biết bằng tưởng còn cái biết bằng trí thì ít lắm hiếm bây giờ chúng ta xài chúng ta phải sống đạo thì chúng ta mới ờ, sống bằng trí nhiều biết cái gì nên cái gì không nên biết cái gì thiện biết cái gì bất thiện anh biết bằng trí nha rồi như vậy thì đó là ba cái biết trong đời sống của mình bây giờ tôi nói sâu về cái biết bằng tưởng cái biết bằng tưởng là cái biết dựa trên kiến thức hồi ức và kinh nghiệm thì cái biết đó được gọi là biết bằng tưởng thì cái tưởng đây nó gồm có ba nó là dục tưởng dục tưởng là hồi ức kiến thức và kinh nghiệm về vật chất thí dụ như bây giờ tôi biết đó là cái áo màu xanh cái quần màu đỏ tôi biết đó là cái nón màu đen tôi biết đó là cà ri chứ không phải là ragu tôi biết cái đó là đồ kho chứ không phải đồ xào tôi biết đó là cái núi chứ không phải là cái đồi tôi biết đó là cái ao chứ không phải là cái hồ đó thí dụ như vậy thì cái biết và liên hệ vật chất như vậy được gọi là dục tưởng nha cái biết thứ hai là thiền từ tiền tưởng đó ừ. tiền tưởng là cái biết của hành giả tu samatha à, thấy thế giới này thu gọn trong trong cái gì ta sáu hoặc là mười thứ mà thôi hiện tượng là cái biết của hành giả tu samatha tức là định học á samatha là cái gì định học định học trong tam học nha yeah. samatha sáu thứ là cái gì sáu thứ là ví dụ ghi tôi mệt quá rồi nha sáu thứ là đất nước lửa gió ở gì nữa thứ <coughs> không <coughs> và tâm thức sáu thứ đất nước lửa gió hư không và tâm thức uhm. tức là bao nhiêu đề mục samatha nó nằm gọn trong sáu cái này thôi đất nước lửa gió hư không và thức gọi <coughs> là lục đại ừ. lục đại <coughs> xin lỗi À. alo một cái người mà không có tu thiền định á một người không tu thiền định hoặc là cái người lúc không có sống trong thiền định nhớ nha nhớ hai cái này tôi nói rất là chính xác chỗ này rất kỹ chỗ này một người đang sống trong thiền định ờ, nó khác với người mà mà lúc mà họ sống không có thiền định cho nên một người không có thiền định hoặc là lúc không có sống trong thiền định thì họ nhìn thế giới này là thiên hình vạn trạng với vô số vô số vật chất ở trong đó họ thấy à, cây cỏ đất đá sông núi kinh rạch nam nữ con nít người già mập ốm đen trắng cao thấp đẹp xấu rồi thấy từ trên núi xuống đồng bằng biển cả à, kinh rạch sông ngồi bao nhiêu thứ rồi phố xá áo quần nữ trang rồi vũ khí súng ống thực phẩm đồ lâm hết Đấy. nội tôi kể không tôi đã thấy nó nhiều rồi đó trong khi đó đó khi mà mình mà mình bị gọi là bị tán tâm á mình nhìn thấy thế giới này nó có quá nhiều thứ như vậy là cái tâm mình không có tập trung trong khi đó với người tu thiền đó thì họ chỉ có tập trung ở trong có sáu thứ thôi đó là đất nước lửa gió hư không và tâm thức thì giờ tất cả những cái đề mục gọi là xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng đất nước lửa gió gì gom gọn nó nằm trong bốn đại nha màu sắc nó cũng nằm trong bốn đại chứ không nằm đi ra khỏi nha cho nên ờ, khi mà họ tu thiền họ chỉ tập trung trong mấy cái thứ tự hình niệm thứ gì họ để cái tô nước hình niệm nước nước nước nước nước nước hoặc là ví gì hình niệm hơi thở à, thở ra biết rõ hơi thở vào biết rõ mà hơi thở chỉ là gió thôi nha hoặc là khi mà họ tu ờ, thiền vô sắc à, thì họ ờ, đắc cái cái cái thức vô biên họ nhìn là cái tâm không vô biên họ ờ, đắc cái phi tưởng và phi tưởng họ nhìn là cái tâm của sự hữu xứ lúc bây giờ là tâm thức nó thành trở thành cái địa ngục nha nhớ nha uh-huh. như vậy thì là cái cái cái cái, cái thiền tưởng ở đây có nghĩa là quan sát thế giới này thông qua những cái khái niệm địa mục ừ. ví dụ như mình bình thường mình nhìn một cái lá mình nói ô cái này là lá ổi này cái này là lá cam này nhưng mà trong mắt hành giả nó chỉ là màu thôi họ chỉ niệm xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh xanh họ niệm chừng nào mà họ đắc thiền được bằng cái đề mục màu xanh đó mà cái người đắc thiền màu xanh đó họ làm được rất là nhiều việc ví dụ như họ có thể tạo ra ánh sáng xanh họ có thể biến mọi vật thành màu xanh và đặc biệt họ có khả năng tạo ra bóng tối như ý họ muốn đó các vị thấy chưa trong khi người bình thường thì mình lắng xăng lăng xăng mình phân biệt à, đây là lá ổi đây là lá bàn đây là lá tre đây là lá chuối kia là lá mít lá mận à, còn họ thì họ chỉ biết có một một cái là lá gì thì lá họ cứ niệm màu xanh đây họ chỉ biết màu xanh đây còn mình là đất sình đất sét đất trắng đất đỏ đất đen <coughs> còn họ chỉ biết cái đất thôi đất đất đất đất, đất. họ cứ niệm hoài như vậy đó một lúc <coughs> họ nhìn một cái mặt nước họ chỉ nghĩ trong bụng họ đó thành đất đi là họ đi đến đó tỉnh bơ còn họ nhìn trên cái không trung họ nó đất đi là có nguyên con đường để cho họ đi ngon vậy đó đó gọi là thiền tưởng tưởng là mình nói năm nay là, là tưởng tượng đó ừ, nhưng mà nó khác à cái tưởng này nó không phải đơn giản là tưởng tượng tưởng tượng là nó không có nghĩ là có còn này là họ, ờ, khi họ tập trung nó vào một thứ thì họ có thể tạo ra những cái kỳ tích như vậy đó nó gọi là thiền tưởng ừ thì như vậy cái tưởng thứ nhất là dục tưởng có nghĩa là những cái kinh nghiệm hồi ức kiến thức của ta về vật chất à, mà trong cái xu hướng của cái người không có tu thiền à, nhớ nha còn cái à, thiền tưởng là cái sự suy tưởng của cái người có tu thiền họ lấy các cái vật chất làm cái đề mục tu tập nhớ nha khi mà mà sống với các đề mục tu tập thì gọi là sống với thiền tưởng ghi một cái đó đi sống với các cái đề mục samatha thì gọi là sống với thiền tưởng đó có nghĩa là ờ, vẫn sống với cái biết bằng tưởng cái, à, cái biết cái biết bằng trí biết bằng thức và biết bằng tưởng đó. rồi cái quán tưởng là gì cái quán tưởng là cái biết lúc đầu của người tu tứ niệm xứ à, vẫn còn phải à, tạm dùng tạm dùng à, cái khía cạnh à, chế định tục đế trong danh sách Đấy. để quan sát Đấy. sau đó à, thấy qua cái khía cạnh à, rốt ráo à, là chân đế thì họ chứng thánh các vị có hiểu không ta quán tưởng là cái biết lúc đầu của người tu tứ niệm xứ vẫn còn phải tạm dùng khía cạnh chế định tục đế trong cái danh sách thí dụ như anh không có khánh nhân đế nên không có đắc thánh được nhưng mà buổi đầu vô thì anh phải còn phải xài cái cạnh tục đế chứ cái cạnh tục đế là cái cạnh tạm thời đó thí dụ như là uhm. cái à, quên thế giới này có hai cách nhìn chúng ta có hai cách nhìn về thế giới này cách một đó là nhìn qua bản chất và cách hai là nhìn qua hiện tượng nhìn qua hiện tượng là sao tôi ví dụ thôi nha nhìn qua hiện tượng là sao nhìn qua hiện tượng nó là ly nước còn nhìn qua bản chất đó là H2O các vị nghe kịp không quan sát nó là một khối H2O thì đó gọi là nhìn qua bản chất còn nhìn qua hiện tượng mình gọi đó là ly nước cam ly nước suối ly nước chanh à, còn nhìn với những kiến thức về hóa chất thì cái đó được gọi là nhìn qua bản chất nhớ nha nhìn qua những kiến thức về hóa học á thì đó gọi là mình ở đây cũng vậy khi mà nhìn qua cái cảnh bản và bản chất ấy, thì tất cả chúng sanh chỉ có, có 6 thành phần thôi đất nước lửa gió hư không và thức nhưng mà khi mà nhìn qua hiện tượng ấy, đó là nhìn về bản chất còn nhìn qua hiện tượng thì chúng sanh nó rối lắm à, nam nè nữ nè già trẻ bé lớn cao thấp đen trắng đẹp xấu rồi da đen rồi da trắng rồi da vàng rồi mũi cao rồi mũi tẹt rồi uh, mắt nâu mắt xanh uh, mắt đen tóc vàng tóc nâu tóc đen uh, vân vân rồi núi uh, đồi rồi sông rạch kênh ngồi ao hồ rồi súc vật chim muôn cây cỏ rồi tùm lum hết thì đó là mình nhìn thế giới này qua cái khía cạnh hiện tượng còn cái cạnh bản chất thì chỉ có đất nước lửa gió hư không ta và thức thôi đó nhớ chưa thì tu tuệ quán là anh phải thấy được cái thân tâm này nó chỉ là danh với sắc thôi nó chỉ là bốn đại và thức thôi tức là danh và sắc anh chỉ thấy nó như vậy nhưng mà buổi đầu á buổi đầu á khi mà nó cái tâm nó chưa cái trí tuệ nó chưa đủ bén để thấy được cái khía cạnh bản chất thì mình phải vay mượn cái cạnh hiện tượng chứ là sao hành giả tu tứ niệm xứ buổi đầu phải biết rõ đang đi biết là đang đi đang ngồi biết là đang ngồi thở ra về biết là thở ra dài thở vô dài biết là thở vô dài thở ra ngắn biết là thở ra ngắn hành giả tu tuệ quán lúc đầu phải quán chiếu thể trượt biết thân người gồm có các thứ bất tịnh như sau à, gồm có tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đào mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu à, buổi đầu đó là phải phải quan sát cái thân này qua cái cạnh hiện hiện tượng nhưng mà về sau rồi đến một cái lúc nào đó liên tục chánh niệm liên tục chánh niệm sau khi học giáo lý nha phải học giáo lý rồi xong chánh niệm thời gian thì sẽ có một ngày mình nên thấy rằng mình không mình đắc đạo không phải là do mình thấy nó là đất nước lửa do ờ, không có thấy nó là tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mặt mà đàm mũ máu mồ hôi nữa mà lúc bây giờ mình thấy thân này được cấu tạo từ bốn thứ đó là đất nước lửa gió đất nước lửa gió mình thấy cái thân nhiệt của mình nó là lửa hơi thở ra vào là gió cái gì mà nó ướt ướt đó, thì nó gọi là nước mà cái gì cứng mềm mịn nhám nặng nhẹ trong thân thì cái đó gọi là đất đó nó có lúc đó mới đất không? còn buổi đầu mình phải xài tới cái quán tưởng có nghĩa là những cái tưởng tượng à, cái, cái tưởng tượng trên cái khía cạnh là hiện tượng của thế giới thì gọi là quán tưởng nha biết nói trong trong cứ nghe kịp không ta alo các vị có nghe kịp cái này không các vị có nghe kịp không ừ, có nghĩa là, là ba cái tưởng như vậy thì mới cái, bắt đầu học về cái bài kinh bảy tưởng là tôi nội tôi định nghĩa về cái chữ tưởng là bà con thấy là nó biết là bao nhiêu vấn đề trong khi mình học kinh tạng mình đọc kinh tạng mà không có hiểu sâu thì đọc về kinh thì phớt qua có thấy không có gì hết nhưng mà không trong đạo Phật mình riêng cái chữ tưởng thôi đó nó lớn chuyện biết là bao nhiêu bởi mình muốn học về tưởng là mình phải học về ba cái biết trước cái biết bằng thức cái biết bằng tưởng và cái biết bằng trí xong rồi qua cái gạch đầu dòng thứ hai từ cái biết bằng tưởng nó gồm có ba là cái biết bằng dục tưởng thiền tưởng và quán tưởng nha thì cái quán tưởng này là cái giai đoạn đầu của hành giả tu tứ niệm xứ nhớ nha à, buổi đầu là phải mượn đến những cái hiện hình cái khía cạnh hiện tượng của thế giới đó là nào là đi đứng nằm ngồi biết rõ hết vô thở ra biết rõ trong cái pháp chân đế paramata satcha làm gì có hơi thở ra vào chỉ có gió thôi nha trong chân đế rốt ráo làm gì có đi đứng nằm ngồi ở đó chỉ có phong đại địa đại quả đại và thủy đại thôi đất nước lửa gió thì làm gì có đi đứng nằm ngồi nha nhưng mà buổi đầu phải mượn cái đồ giả đó để rồi từ từ một lúc rồi nó tự nhiên nó mới bừng sáng nó dắt mình vô trong kia nha thèm ba máy hiên nó phải là cái nhà nhưng mà anh phải đi xuyên qua cái thèm ba xuyên qua máy hiên để anh mới vô được bên trong chứ nha chứ lẽ anh leo cửa sổ vô kiểu trộm à nghe kịp không các vị nghe kịp không ừ. cho nên là thì các vị biết không thư giãn thì các vị mà tôi buồn ngủ luôn cái gì mấy cái này là cái mà quý vị phải biết từ lâu rồi chứ mà bây giờ mới giảng mà tôi buồn ngủ giảng mà không biết quý vị nghe có hiểu không không cái thay vì thời gian này mình ngồi mình xếp bằng mình nhắm mắt mình tu mình mình nó sướng hơn nhiều bây giờ mình la ra ra ra, ra giờ là ba cái cộng đường dân chia cộng đường dân chia mà thấy bà luôn nha ừ. mình làm sao mà mong muốn mình gặp nhau mình cần trao đổi một hai câu thôi là xếp vô ngồi giáo lý nghe bằng dễ nói chuyện nha sẽ có một ngày mình gặp nhau gặp nhau khi mà mình bằng ngang bằng nghĩa là không có cái gì gì mà để mà phải có cái kẻ trao người nhận nó mệt lắm không chỉ mới là là tình nhân thì mới có, mới có, có kẻ trao hoàng người nhận hoàng và lấy nhau rồi đó là cái gì của anh là của tôi lúc đó mới ngon đó phải có một cái cuộc hôn nhân về tâm linh thì khi đó chúng ta mới mới, mới, mới có thể ngồi xuống với nhau để tu tập chứ còn bây giờ đang trong giai đoạn tình nhân nó mệt lắm Ờ, tặng quà mà thường là mấy nữ là toàn là nhận nhưng nó có cho gì đâu gì nó cho ba cái tầm bậy tầm ba, ba cái khăn thiêu rồi ba cái áo len rồi mấy cái nó dỏm lắm tốn tiền là bên phía Nam nhiều ờ. thì tôi mong có một ngày mà coi như là mình có ngồi lại với nhau sau khi có một cuộc cái hôn nhân về tâm linh cái là giữa tôi với các vị ngang bằng về cái về giáo lý mình có thể ngồi nói chuyện nhau rất là thoải mái ok thì như vậy tôi vừa nói về cái gọi là tưởng định nghĩa chữ tưởng thôi bây giờ cái tưởng đầu tiên nè là vô thường tưởng ngày nào chúng tỷ kheo mà tu tập bảy cái tư tưởng này sống trong bảy thứ suy tưởng này một cách thường xuyên thường trực mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút thì khi ấy đạo nghiệp của vị tỷ kheo đương nhiên được khẳng định và chánh pháp cũng nhờ vậy mà được nhờ ờ, bảy cái này là cái gì mà nó ghê gớm rùng rợn kinh khủng khiếp như vậy cái đầu tiên là vị tỳ kheo thường trực ờ, sống ở trong cái vô thường tưởng là sao toàn bộ thế giới này nó chỉ là cái hành trình hiện hữu và hoạt động của sáu căn sáu trần nha định nghĩa về vô thường tưởng đầu tiên là phải nói với nhau cái điều đó trước nha toàn bộ cái sự hiện hữu của vũ trụ chỉ là cái hành trình có mặt và làm việc ừ, của sáu căn sáu trần đấy có nghĩa là con mắt và những thứ mắt nó thấy lỗ tai và những thứ mà lỗ tai nó nghe được lỗ mũi là những cái và những cái mũi nó ngửi được lưỡi và là những và những cái mà lưỡi nó nếm được à, xúc giác và những thứ mà thân nó xúc chạm được và ý thức là những thứ mà cái đầu óc mình nó suy nghĩ được tổng cộng lại thì toàn bộ vũ trụ này nó chỉ là những gì mà nằm gọn trong sáu căn sáu trần thí dụ như mặt trời mặt trời nó cũng nằm gọn ở trong sáu căn sáu trần nó nằm ở trong chỗ nào nó là sắc trần đó là cái đối tượng của con mắt không mà nó cũng là đối tượng của cái đầu của thức thứ sáu mặt trời đó không à, rồi những cái người hiện giờ họ không ở trước mặt mình như vậy họ là thuộc về trần nào trong sáu trần à, thuộc về trần thứ sáu bởi vì ngay bây giờ mình không có thấy họ mà không có nghe mùi của họ không có nghe tiếng của họ nhưng mà ít ra họ đang là cái đối tượng suy nghĩ của mình như vậy họ vẫn là thức thứ sáu nha rồi bây giờ là tôi nói các vị tôi kể các vị nghe về một cái loài cá ở dưới đáy biển ở cái rãnh Marina sâu 10 km không thì hiện giờ cái đó nó sâu lắm nó cách mình nhưng mà khi mà tôi nói cái đó thì tự nhiên cái, cái đầu bị có hình ảnh của con cá đó như vậy con cá nó đang nó đang ở một chỗ sâu nhất thế giới nha đúng ở rãnh Mariana sâu lắm nó cách mình rất là xa nhưng mà khi tôi nói thì tự nhiên nó nó trở thành ra là cái đối tượng của thức thứ sáu chưa như vậy thì mặt trời xa như vậy mấy con cá cá cá ở dưới đáy biển sâu như vậy một người đang khuất mặt thậm chí đã chết rồi nha nhưng mà họ vẫn nằm ở trong cái gọi là sáu căn sáu trần thôi nha do đó vị tỳ kheo khi mà sống quá vô thường vị ấy chỉ đơn giản là mọi việc nhìn cái gì cũng ghi nhận rằng nó rồi cũng vô thường con mắt nhìn thấy nó cũng vô thường những cảm giác nào có được từ cái thấy ấy cũng vô thường các vị nghe kịp không ta nghe rất là kỳ các vị nó tu gì mà kỳ vậy tu gì mà mà nghe nó không có cao siêu gì hết nhưng mà đó, đó là tu đó, đắc là đắt tới cái giống gì luôn cũng từ cái đó thôi nha đắc tới đâu luôn đó, cũng từ cái đó là cứ là khi mà mắt nhìn cái gì vậy ấy luôn luôn tâm niệm là những cái ta thấy chắc chắn là cũng vô thường cái thần kinh thị giác mà nhìn thấy cái đó rồi cũng vô thường những thiện ác buồn vui mà có được từ cái thấy đó rồi cũng vô thường qua tới lâu tai cũng vậy à, những cái âm thanh những tiếng động nó trước sau nó cũng vô thường rồi cái thần kinh thính giác của mình rồi nó cũng vô thường những thiện ác buồn vui những cảm xúc những tâm tư mà có được từ cái tiếng động âm thanh ấy rồi cũng vô thường thì qua tôi mũi thần kinh khứu giác chắc chắn phải có lúc vô thường Đúng. những cái mùi thơm mùi khói ngửi mà chúng ta đang nghe ngửi được đây rồi nó cũng vô thường và những cảm giác những thiện ác buồn vui có được từ cái việc ngửi mùi ấy rồi cũng vô thường đấy cứ như vậy cả sáu căn và sáu trần trung trung có hiểu không ta các vị có hiểu không đó, rất là quan trọng là chỗ đó đó tức là bị tỳ kheo liên tục và liên tục ờ, sống trong cái vô thường tưởng là như vậy nha cứ nhớ dĩ nhiên trong râm này thì chỉ là người nào hành giả đó mà hành giả miên mặt tinh tấn thì mới hiểu và mới tin cái chuyện này tại sao nó quan trọng như vậy rất là quan trọng nha cứ nghe cái gì là cứ móc cái cái bài này ra thuộc lòng như nít vậy là cứ, cứ nghe cứ nghe tiếng động nhìn cái gì cũng lúc nào cũng nghĩ cái gì rồi cũng vô thường cái gì liên hệ tới con mắt rồi cũng vô thường <coughs> bản thân con mắt và những thứ quan hệ với nó rồi cũng vô thường à, bản thân sáu căn sáu trần và cái gì liên hệ tới nó cũng là vô thường liên tục sống ở trong cái, những cái quán tưởng cái nhận thức đó một ngày đầu tiên chưa thấy gì hai ngày chưa thấy gì tuần lễ đầu chưa thấy gì nhưng mà tới tháng thứ hai thứ ba bắt đầu có chuyện nó bắt đầu nó mới dìu mình về một cái cốc trời tôi <clears throat> là đó giờ chưa từng biết tới còn mình cứ ngờ mình chép ghi ghi chép nghe nghe nghe nghe tới nghe luôn, không đi đến đâu hết mà thường xuyên sống trong cái vô thường tưởng như vậy sẽ có một ngày người ta có chửi vô mặt mình mình cũng không giận mà người ta có quỳ giúp người ta hôn với gót chân mình cũng không có vui bởi vì tất cả rồi sẽ vô thường không cái cảm tình cỡ nào rồi cũng vô thường ác cảm cỡ nào rồi cũng vô thường nếu mà nó lúc nó lúc nó lúc lúc nó còn sống mà nó chưa kịp thương mình thì lúc nó chết thì cái ghét nó cũng phải biến mất theo nó nha phải nhớ như vậy nó có nhiều kiểu vô thường một là cái ghét đó cái thương đó nó vô thường ngay lúc hai đứa còn sống hai nữa nếu mà bây giờ nó giữ vô thường nữa thì mai mốt hai đứa chết rồi thì nó cũng mất luôn à, đó là nói nôm na nó chứ nói theo rồi thì đà nó vô thường là cái gì vô thường nghĩa là lúc có lúc không đó là vô thường chứ gì nó ghét mình lắm nhưng mà nó phải có lúc nó đi ngủ chứ thì hồi nãy nó đang nghĩ về mình bằng cái lòng căm hờn như là mình giết cha đó nhưng mà lát nó đi ngủ mất tiêu rồi. thì như vậy cái lòng căm thù đó cũng là vô thường nó vô thường ngay bây giờ hoặc vô thường khi mà ta chết nha yeah à, cái, cái, cái, cái vô thường tưởng nó hay như vậy đó mà phải nó là thường xuyên kìa chứ còn nghe giảng à, à, à, hiểu rồi hiểu rồi rồi về quên về lăn vào trở đời cơm gạo áo tiền thì nó cũng khác nha mà phải thường xuyên sống sâu chìm sâu trong đó tại sao chúng ta cần tới thiền viện quý vị tại sao là vì cái thiền viện đó là cái chỗ mà bà con quên hết vợ chồng con cái nhà cửa công ăn việc làm không vào trong đó là chỉ biết chuyên tâm theo đuổi Dạ, những cái suy tư suy tưởng này nè thì quý vị mới khá được còn cái thứ mà nói là tu là tu tại gia tu đâu cho bằng ờ, ờ, tu nhà thời gian kính mẹ mới là đi tu nói vậy là nghe nó suông suông cái đời ơi tôi ước gì mấy cái người mà bây giờ mà nói vậy đó nói tu đâu bằng tu nhà đó tôi ước gì bây giờ mấy ước sao mấy người chửi mình nó bây giờ họ có một lúc nào đó họ được làm người họ mới có cái can đảm họ mới ghi cái tên họ ra để mà tôi biết tôi rước họ về chống đói nhưng mà rồi một lúc mà nó bị ung thư đó nó, nó, nó, nó cuối đời đó nó mới thấp qua mình nó ở một cái chỗ mà nóng le lưỡi thức ăn không thích hợp phòng ốc dơ hay à. lúc nó mới nhớ lại hồi xưa nó chửi calama như thế nào mình không rủa họ mình chỉ trù họ thôi rồi, rồi đó bây giờ nó là nó là vô thường tưởng nó quý thường xuyên sống ở trong cái vô thường tưởng thì mình nó mới tránh được hai thứ phiền não căn bản sau đây đó là tà kiến và tham ái thấy rằng mọi thứ do duyên mà có thì mình trừ được cái đoạn kiến thấy rằng mọi thứ đã có rồi phải mất thì mình trừ được cái thường kiến nhớ nha cái này quan trọng lắm thấy rằng mọi thứ do duyên mà có đó mình trừ được cái đoạn kiến có nghĩa là thay vì trước đây mình nói là chết rồi là hết nhưng mà bây giờ mình thấy là hệ cái duyên sanh tử còn thì mình còn sanh tử như vậy là mình thấy rằng mọi thứ do duyên mà có hãy duyên còn thì nó phải có thôi còn cái đoạn kiến là cho rằng chết rồi là hết à, cho nên cái cái cái cái cái cái, cái quan niệm đầu tiên là quan niệm chánh kiến đầu tiên là mọi thứ do duyên mà có uh, giúp cho mình trừ được cái đoạn kiến rồi cái cái thứ hai đó là khi có rồi phải mất đi thì nó trừ cho mình được cái thường kiến vì thường kiến cho rằng có một cái linh hồn có một cái tôi trường tồn bất biến bọn mình tin rằng có một cái cảnh giới nào đó có một cái thứ vật chất nào đó mà đời đời bất hoại nha nhưng bây giờ mình mình có tu tập mình thấy không không có cái gì mà nó đời đời bất hoại hết nha không có bởi vì vạn hữu nó chỉ có thể tồn tại trong cái sự đắp đổi thừa tiếp giữa cái trước và cái sau đó đó, đó về cái mặt technical kỹ thuật còn thứ hai nói về mặt là xã hội mặt mặt thực tế thì sao cái gọi là hạnh phúc hay là đau khổ của chúng ta nó chỉ đến từ cái sự vô thường thôi quý vị vô thường là sao là phải nhờ đến cái gọi là lúc dậy lúc khác đó thì mình mới có hạnh phúc tôi nói trong rung có hiểu không ta trong có hiểu câu này không hạnh phúc của chúng ta nó đến nó phải cầm đến cái cái cái, cái chuyện vô thường có nghĩa là mình phải gặp rồi mình phải có xa à, có gặp rồi có xa thì mình gặp nhau mình mới thương tiếc chứ còn mà hai đứa một cột chùm dính như xa mới mình lấy đâu mà mình nhớ mà trong một cái, cái tình cảm mà không có nhớ không có trông không có ghen đó thì nó không có phê đó đó là tình người còn thứ hai nó phải đói nó đói thì ăn nó mới ngon nó khát nó uống nó mới đã mà nó phải lạnh đó mình đắp mền nó mới ấm mà nó có nực thì mình mới xài máy lạnh nó mới sướng có nghĩa là đời sống nó phải về về về về thì nó mới có cái gọi là hạnh phúc mà khổ một chỗ hạnh phúc ở đâu đau khổ nằm đó khổ gì đó tụi nó là một cặp nha tụi nó là một cặp cho nên hành giả nó thường xuyên sống trong cái sự quán chiếu rằng là đời sống đó là sự đắp đổi của đồng tiền hai mặt lúc về lúc khác lúc về lúc khác thì nó mới làm nên cái thế giới này thường xuyên ghi nhận như vậy đừng đừng có ngại nó cái này ổng nói mà chứ tôi đâu có thấy đâu đúng ổng nói nhưng mà nếu mình thấy có lý thì mình nên hành trì như vậy thường xuyên tâm niệm trong những cuộc vui không trong những cái cuộc vui tân gia sinh nhật giữa lúc mọi cười người cười hả hê thì lúc đó riêng mình mình cứ suy nghiệm rằng thứ nhất cái nụ cười đây có thật hay không thứ hai là nụ cười này nếu nó là thật những người ta thương yêu nhau thiệt thì rồi niềm vui này tình cảm này rồi cũng sẽ có lúc phai phôi cứ liên tục nhớ như vậy liên tục nhớ như vậy thì lâu ngày chúng ta sẽ có được một cái nguồn đạo lực tâm lực rất là mạnh mạnh lắm một cái tâm tu cực kỳ ngon lành và khi phải đứng trước cái cảnh mà sanh ly tử biệt mất mát đổ nát vô thường biến hoại đó thì mình có được cái sức chịu đựng rất tốt còn nếu đủ duyên chứng thánh có người hỏi tôi tại sao thời nay không thấy ai chứng thánh tôi nhớ đã trả lời như thế này thứ nhất mình vô phước nên mình mới lạc đạt tới giờ này chứ còn mình có phước là mình đã đi ờ, theo mấy vị hiền thánh từ lâu lắm rồi đó là câu trả lời thứ nhất câu thứ hai nếu đời nay có thánh thì quý vị nghĩ họ có đi khoe cho mình biết không Hả? còn mình mà có như đi mà hai khóa ba ba khóa là về chụp hình rồi có như khoe tùm lum ở trên facebook Hả? còn thánh đó, nếu mà có thiệt là đi ru là người ta người ta kiếm chỗ nào người ta ở ta chờ chết thôi à, an lạc với người ta an lạc với trăng thanh gió mát an lạc với cái không khí vắng người hiu quạnh không bạn bè không tròm sớm không quân dây dưa va chạm cọ sát gặp gỡ tương phùng thù tạc à, thánh họ không cần cái đó Vậy là mình làm sao mình gặp được họ đây họ, họ thánh nhân có hai lý do mà họ, họ không có thích gia chạm thứ nhất cái chuyện đó không có cần thiết khi mà anh đặt thánh rồi cái chuyện mà va chạm nó cần thiết kẹt lắm thì anh phải đi bác anh ăn cái mới ăn nó chết sao thứ hai kẹt lắm gặp ngữ duyên là phải nói cho họ nghe này kia đó là kẹt lắm chứ cái thánh nhân họ không có lý do gì mà họ chung đụng họ cọ sát với mình không rồi cái thứ hai thánh nhân à, họ biết họ là lửa lửa mà khéo xài thì nấu ăn sưởi ấm và đốt sáng lửa đó nó cho mình ba cái tác dụng đó ba cái lợi ích đó nấu ăn nè không? nấu nướng nấu nướng rồi thắp sáng và sự ấm nhưng mà cà lơ vất vơ mà sơ ý một cái là nó thiêu rụi cái cơ nghiệp một đời các bạn nghe kịp không lửa nó bọc vậy đó nhờ có lửa mà chúng ta mới có nền văn minh đời sống của thế giới trên hành tinh này không có lửa là sống em ơi lửa tắt bình của rượu đời vẫn em rượu say với ai là lửa đó quý vị là lửa đó không có ông bướm thụ phấn thì chúng ta không có thực phẩm không có ánh nắng mặt trời không có lửa là chúng ta chết không có nắng gió mưa sương là chúng ta chết nha yeah. mà thánh nhân thì giống như là là, là lửa vậy đó là sao biết sử dụng không biết tận dụng thì lửa cho mình hơi ấm rồi nấu nướng rồi thắp sáng còn mà qua quạng là lửa nó thiêu rụi thánh nhân cũng vậy thánh nhân không có thiêu mình nhưng mà khi mình tiếp cận với thánh nhân mà mình sơ ý mình cứ nghĩ tầm bi tầm bạ đó là tội lúc cái đầu luôn nha vì đại bi cho nên các ngài cũng tránh mình nha các vị tưởng tượng tôi có tôi, tôi nghĩ tưởng tượng mình tôi không kể những người mà họ có lý do ghét tôi tôi chỉ kể những người không có lý do mà tự nhiên nó ghét cái mặt của tôi đó nếu mà xui cho họ mà tôi là thấm cái vị nghĩ sao tự nhiên nó mắc chai gì mà nó chửi tôi không còn nữa nó nó còn gieo rắc cái quan mang nghi hoặc cho người khác mà hơn tôi còn phạm tôi ráng tôi làm mà còn phạm để cho quý vị bớt cái tội đó bớt cái tội nếu ai nó hỏi tại sao sư tu hoài em đắc tôi rồi tôi đắc quý vị chết quý vị sao tôi ráng ráng duy trì cái tình trạng làm vậy để tiếp tục là giữ được cái sự an toàn cho các các vị nè cho nên là ta hỏi tại sao mà thánh nhân là nam thấy một là họ không có nếu mà họ đắc thiệt thì họ không có lý do gì họ dây dưa với mình hết á ờ, ở mình nó khỏe nó an lạc thứ hai họ chung đụng cọ sát với mình đang cho mình cái đỏ cả lũ à nó ăn nó lâu thôi nó đem lên facebook nó chửi từ sáng tới chiều là chết cho nên mình sống với cái vô thường tưởng là như vậy nè bởi vì thường xuyên sống ở trong cái tâm niệm về cái tính phù du mong manh của cuộc đời để làm chi ngay bây giờ thì mình được mình được thanh thản an lạc mà nếu đủ duyên thì chứng thánh thứ ba nữa là lỡ mà có cái chuyện gì sự cố sự kiện xảy ra thì mình cũng đủ cái bình tâm để mà mình được an lạc nha đó chuyện trong cái tay nó mũi quá rồi tới là tưởng vô ngã tưởng vô ngã là sao Đức Hương là thấy rằng mọi thứ do lắp ráp mà có do lắp ráp mà có không hề có một cái gì trên đời này mà nó tồn tại độc lập chỉ riêng mình nó là đủ chỉ nó không có thí dụ như một chiếc xe thì nó là cái chỗ gọi là hợp mặt của bao nhiêu thứ phụ tùng được gọi là một con người thì nó là chỗ hợp mặt của bao nhiêu thứ bộ phận Đấy. được gọi là một cái máy thì nó là một cái chỗ hợp mặt của bao nhiêu là chi tiết linh kiện các bạn nghe kịp không cho nên tôi nói hoài là không hề có một chiếc xe trong một cái đống linh kiện đã nói xe thì làm sao có mặt trên cái đống linh kiện đống phụ tùng mà không bao giờ có cái đống phụ tùng trong chiếc xe là bởi vì khi mấy cái món phụ tùng nó được lắp ráp một cách hợp lý thì nó đã thành ra chiếc xe rồi mà khi chiếc xe bị tháo rời ra từng phần thì lúc bây giờ chiếc xe biến mất nó chỉ còn là một đống phụ tùng thôi nha thì ở Đông râm này tôi biết nhiều người cũng thắc mắc dữ lắm mà nói trời ơi cái đó có gì đâu hay mà gọi là ông pháp tu dạ tại anh chưa tu anh mới thắc mắc không chứ anh thường xuyên anh tâm niệm rằng anh chỉ là đồ lắp ráp đồ ghép nối thì một ngày hai ngày một tháng hai tháng một năm hai năm một thập niên hai thập niên sẽ có một ngày anh mới nhận ra rằng thì ra thấy được rằng mình là đồ ráp người khác cũng là đồ ráp thì tự nhiên nó an lạc nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều khi mình bị người ta quăng cho một cái cục thị phi nếu mình thấy nó là một làn khói mình cũng là một làn khói thì nó nhẹ lắm mà đằng này mình thấy nó là quan trọng nó là một cái thằng gì đó một cái con gì đó rồi mình là một cái thằng gì đó một cái con gì đó thì mình mới nổi dịch mình lên chứ còn nếu mà hai cái làn khối mà va vào nhau thì không có chuyện gì để nói hết cho nên quán về gọi là vô ngã tưởng là sao là thấy rằng toàn bộ cái vũ trụ này rồi toàn bộ cái đất nước này toàn bộ cái xã hội này toàn bộ cái gia đình này và toàn bộ cái con người này của mình nó chỉ là cái chỗ gặp nhau của sáu căn sáu trần ở đó không hề tồn tại một cái gì gọi là độc lập đều là đồ ráp hết và ở đó không hề có một cái tôi một cái ta một ông a một bà b nào hết mà nó chỉ là cái chỗ gọi là lắp ráp chỗ ghép nối của các phụ tùng của các chi tiết của các linh kiện tâm sinh lý mà thôi à, thì luôn luôn thường xuyên quán chiếu tâm niệm như vậy à, thông qua cái công phu như thế nào đó là quan sát cái hoạt động của sáu căn ừ. khi thấy biết là thấy biết ở đây chỉ có mắt chỉ có thần kinh thị giác và đối tượng của nó mà thôi không ai thấy hết không có ai thấy hết chỉ có thần kinh thị giác và cái đối tượng nhận biết của nó nghe cũng vậy ở đây chỉ có thần kinh thính giác và cả tiếng động âm thanh mà nó nghe được chứ không có ai nghe không có ai bị nghe mùi cũng vậy ở đây chỉ có thần kinh khứu giác và các mùi dễ ngửi và có ngửi chứ đây không có ai nghe hết chỉ có vậy thôi bây giờ thì mình thấy mình quan trọng mình đẹp mình giàu mình có bằng cấp mình có tiếng tâm mình có uy tín hơn mình có này có nọ nhưng mà thử mình tưởng tượng mình cứ nói mình là ngon lành chứ mình tưởng tượng nó tác thở một cái rồi nó 15 phút sáng à. quý vị giàu có vị có là ai đi nữa thì thiên hạ cũng ngờ cũng ngại mà chạm vào người quý vị đó không à. quý vị tưởng tượng quý vị đẹp bằng trời đi nữa mà xem đụng cái râm chỉ cần mọi người trước đây cái người đó là cái người mình thần tượng mình chỉ mơ ước có được chữ ký của họ thôi được họ hoàng gia chụp hình để mình post trên facebook thôi mình mong có gì mình selfie có họ bên cạnh thôi là mình sung sướng cả đêm không ngủ à, nhưng mà bây giờ nó mà khi mà xe nó quất một cái rầm mà máu mà nó ọc ra một đống không nó dãy tê tê đạch máu khô mà nó dính lên tóc từng mảng từng bệt từng bệt không hai tròng con mắt mà nó lồi ra ngoài lưỡi nó le nó lệch qua một bên không tay chân cái này coi như cái còn cái mắt thì quý vị tưởng tượng quý vị có muốn nhào tới quý vị ôm quý vị cầm tay không hả quý vị có muốn không thấy vô ngã chưa thấy nó vô ngã chưa có nghĩa là một cái danh phận một cái thân phận một cái hào quang một cái thần tượng nó phải đòi hỏi đến bao nhiêu là thứ điều kiện nó mới có thể tồn tại bây giờ chỉ cần nó không còn thở nữa nó không còn hơi ấm nữa nó không còn sống nữa thì bao nhiêu cái hào quang bao nhiêu cái thần tượng gì đó nó banh chành nó không còn nữa mà tôi nói thiệt quý vị có nổi tiếng cỡ nào mà cái thứ máu mà nó dính trong tóc mà từng bệt từng bệt trên áo quần từng mén từng mén, phèo luộc ốc chao tương mà nó phọt ra rồi đó thì tôi nghĩ là gửi trong ờ, phòng tôi đem nếu tôi cũng ngại tôi cũng dám nhận gửi thôi mà mới ngày hôm qua là trời ơi email gửi đi là mong hồi âm phone gửi đi là mong được trả lời tin nhắn gửi đi thì cũng mong được người ta nhận biết người ta mất người ta thấy cái xác của nó rồi <clears throat> hồn phi phách tán nha cho nên nó vô ngã là nó vô ngã chỗ đó đó quý vị nha nó vô ngã là vô ngã chỗ đó, đó. Ừ. cho nên là quán vô ngã là quán thấy rằng ở đây chỉ có sáu căn sáu trần à, chứ không có ai hết à, thì đó được gọi là quán vô ngã rồi tiếp theo là quán cái gì quên mất tiêu lâu quá không có quán nên quên đừng có nhớ ừ. tiếp theo đó là là quán bất tịnh à, quán bất tịnh là sao quán bất tịnh là thấy cái thân này là từ trên đầu xuống tới gót chân là toàn là đồ dơ không không bây giờ các vị có biết là không có cần tai nạn mà nát bét thân xác chỉ cần lột da thôi không chỉ cần lột da thôi nhìn nó ghê lắm không các vị có biết một người nó đẹp bằng trời đi nữa nhưng mà cái da đầu của mình là mình rọc một đường như đây này ha rọc ngang đây ờ à, tôi bị cái này tôi chữa hoài không hết tôi bị cái gì trắng trắng nè chữa vàng tôi cố ý để cho thuyết pháp thuyết pháp để lấy nó làm cái đề mục cho cái gì biết đâu có người đắc nhờ da đầu của tôi thì là là là, là, là cái cái các vị biết cái cái, cái da đầu của mình cắt nghe mình nắm mình lật lên nhìn ớn lắm ớn lắm nha yeah mà mái tóc tóc mai ha là tóc mọn tóc con rủ thứ hai thái dương rồi song săn tóc ờ, mái tóc hiên nhi gì đó à, rồi quăng quăng rồi cặp mắt ờ, làm duyên lúng liếng gì tùm lum lấp lánh lung linh lộng lẫy gì đó chứ bây giờ mình cắt ngang là nắm cái này mình lật nó lên tóc là nguyên cái da đầu đi luôn nhìn nó kỳ lắm mình nhìn cái bà si cô vậy mà nó còn đẹp là bởi vì nó còn cái da đầu chứ còn nếu mà cái da đầu mình lột luôn có nó dị đó rồi mình mới bắt đầu mình tháo hai ba cái ờ, khớp sọ ra nguyên cái này cái ốc ở trong nó nhìn nó còn lạnh sống nữa nó phập phiêu phập phiêu quá à, nó phập phiêu có nghĩa là mái tóc như vậy mà mình lấy kéo mình nhấp cho nó nham nhở là mình đã thấy nó xấu rồi Đấy không nó có nhiều bước lắm một là tóc mình lấy kéo mình nhấp cho nó nham nhở là nó ở thứ hai là mình lách cái da đầu lên để bước ba là mình tháo mấy cái nắp sọ ra à, rồi chưa hết đâu quý vị cái tóc đó mà nó dính thí dụ mình chỉ cần mà mồ hôi mồ kê lâu quá không có gội đó, nó có cái mùi đó. ví dụ như vậy thì ok tôi chỉ nói giờ, giờ nó nhiều hơn nó cũng mất đi cái, cái, cái, cái tính nghệ thuật nè thì là là quán bà hành giả quán bất tỉnh là như vậy và trong râm có người đó tôi giờ tôi đi giảng có nhiều người cũng hỏi tôi hỏi chứ tại sao mà như tôi đi một cái nghe tôi nói dạ anh chị uống thuốc nam chưa có biết thuốc nam không uống thuốc bắc chưa mà ờ, nó có tôi hỏi chứ mấy cái bài thuốc nam gì uống đó. có cái, cái có cái bài thuốc nào mà khó uống không mà nó có chứ có nhiều cái đó là ờ, giống như gan heo mà coi như chân với cỏ mực rồi ăn được chứ còn cái cỏ mực người đâm ra giả ra lấy nước dắt trong cái khăn the đó uống vô muốn ối luôn mà tôi hỏi gì có uống nó uống cái bệnh uống Ờ, không uống quá mà uống gì nó khó nhưng mà tại vì cái bệnh đó thì phải uống cái đó ừ, cũng vậy đó cái đề mục mà đề bất tịnh là đề mục tử thi đó, khó gặm lắm à, tử, tử thi là nhìn cái xác chết để mà tu à, thấy người sao mà ta cũng vậy rồi quán bất tịnh đó là để mà nhòm gớm cái thân mình thân người thì có người thì họ họ không có hợp với đề mục đó nhưng có những người họ phải cho họ cái đề mục đó thì họ mới tu được nha yeah, giống thuốc nam thuốc bắc ờ, thuốc bắc đây tôi biết là, là, là đâu phải dễ uống không dầu là thuốc tể thuốc tán thuốc ngâm rượu thuốc sắc nước à, thì thuốc bắc là tôi nghe là tôi đã nói ốc rồi nha nhưng mà bây giờ bệnh bị bệnh phải uống chứ à, thì các cái đề mục ví dụ đề mục niệm về tử thi niệm về thể trượt thì ok thì nếu mà anh thấy rằng anh bị tâm bệnh cần phải chữa thì thiền sư thấy anh hợp với cái gì thì người ta cho anh tu cái đề mục đó hoặc là nếu bản thân anh mà anh nghiên cứu kinh điển mà anh thấy coi như là nó ok thì ừ, anh à, theo đuổi cái đề mục đó đó một bất tỉnh đó. Ừ. chỉ nhớ chừng chừng như vậy cái thân này là chỉ cần không tắm rửa đó. Ờ, là coi như ba ngày đẹp bằng trời người ta cũng ngại tiếp cận thân này là cái chỗ nào mà nó bốc mùi được là nó tranh thủ nó bốc mùi không rồi cái thân này nếu mà bệnh nhân nó không có được chăm sóc đúng mức không có sự can thiệp hỗ trợ của mỹ phẩm của thuốc men thì khó lắm nha người ta nhờ người đẹp nhờ lụa đó quý vị có nhiều cái hình hài mình thấy này nọ nhưng mà không có mỹ phẩm không có những cái thứ là phụ kiện đó, nhìn nó cũng dị lắm nó bản chất đó là bất tịnh mà nhưng mà nhờ nhờ có này kia có mùi màng có màu xanh màu đỏ nó che lấp bớt ờ, chứ còn thử thời của nó không, có kem đánh răng không có xà bông không có quần lão lụa cô nó dị đó với cái mùi mùi mỗi người đó. có người mồ hôi muối có người mồ hôi dầu có người hôi hành hôi tỏi ở trong mà vô trong nhà bếp nó, nó có bao nhiêu mùi thân thể con người nó bấy nhiêu mùi đó mà để mình thương thì mình sao cũng được chứ còn cái người nào mình thương mình quan sát thì ớt lắm không? còn nhờ cái mình có thương họ một cái làm thương rồi nó nhắm mắt làm liều bịt mũi mà yêu ừ, thương nhau bịt mũi mà yêu là vậy đó ừ. gọi là quán bất tịnh đó quý vị bất tịnh thì tùy thế mà quý vị ờ, thấy hợp với cái đó thì tu còn không hợp thì thôi nhưng mà tôi biết là có rất là nhiều chúng sinh trong đời này ừ, phải học và phải tu cái đề mục bất tịnh có nhiều người không cần họ không hợp cái chuyện mà tu rốt ráo cái đề mục bất tịnh nhưng mà cũng phải học qua cho biết cho biết tại sao mà Đức Phật à, kêu gọi mình tu tập đề mục bất tịnh nó có lý do chứ không phải không bởi vì thứ nhất là có những người họ nhờ cái đề mục này nè rồi họ mới đạt đạo thứ hai là cái đề mục này à, dầu mà nó, nó không hợp với mình mà ít ra mỗi lần mình nghĩ tưởng đến cái đề mục bất tịnh nó, nó, thì cái tâm mình nó cũng ít nhiều nó tu được mớ tôi tin cái chuyện đó nó tu được mớ nó tu được là nhờ nó bớt đi cái thích nó nghĩ rằng ồ thì ra thân nó dơ như vậy và đồng thời mình nghĩ thêm cái nữa nó tạo cái nghiệp gì mà để rồi nó mang cái thân người để rồi nó dơ bẩn như vậy ừ? nghĩ như vậy lúc đó mình chỉ mong là một là không còn sanh tử nữa còn hai là chỉ mong sanh là có lòi nào cho nó sạch sẽ cho nó thanh nó thanh thản nhẹ nhàng như một làn khói à, như chư thiên vậy đó chứ còn mang cái thân này rồi nó phải ăn uống rồi nó tiểu tiện rồi nó phải tắm rửa rồi nó phải quần áo nó phải đánh răng nó phải kem nó phải thoa dầu rồi đó quá nha rồi nó gọi là quán bất tỉnh rồi tiếp theo nó gọi là à, quán nguy hại ừ, quán nguy hại là sao quán nguy hại có nghĩa là suy xét à, suy xét cái mặt trái mặt trái của của cái tâm thân này mặt trái của đời sống nha gọi là quy niệm về quy hệ tưởng mặt trái của đời sống là cái gì là sụp đổ băng hoại điêu tàn hư hao mất mát đó là những cái mặt trái của đời sống còn mặt trái của tấm thân này là gì là nó trẻ cho đẻ rồi có lúc nó già à, nó đẹp cho đã rồi cái lúc nó xấu quá à, nó khỏe cho đã rồi có lúc mà nó ốm yếu bệnh hoạn ừ. mình sống 70 tuổi thì mình tưởng tượng có bao nhiêu phần trăm thời gian trong bảy chục đó mà mình được vô bệnh quý vị quý vị nghĩ là có được bao nhiêu phần trăm mà mình vô bệnh có bao nhiêu phần trăm à, bao nhiêu phần trăm thời gian không bị cái này cũng bị cái kia nha không bị này cũng bị cái kia thì quán tưởng thấy bệnh từ trên đầu bệnh xuống bệnh mắt bệnh lỗ tai bệnh răng bệnh mũi bệnh ngoài da bệnh trên tóc bệnh ở ờ, hàm miệng răng hàm mặt bệnh ở cổ họng thanh quản thực quản bệnh xuống đau tử ruột rồi tăng xong rồi tiểu đường rồi ờ, tim mạch tùm lum hết thì đó gọi là quán tưởng nguy hại và quý vị không có tu thì thôi nhưng nếu ai trong rung này có lòng tu chỉ cần nghĩ một chuyện là thay đổi đời sống liền đó là ta không thể tự nhiên mà chết nhớ cái câu này ta không thể tự nhiên mà chết một đất nước không thể tự nhiên mà thay đổi thể chế thay đổi triều đại chuyện nó không có không phải tự nhiên ngủ giấc thì tự nhiên cái ừ, thay đổi thể giới thay đổi triều đại sai không có cái nào tự nhiên dù đó là nó trải vào một cuộc cách mạng nhung cách mạng da cam màu cam đi nữa tối thiểu nó không phải có một cái xáo trộn nhất định thì nó mới dẫn đến cái chuyện thay ngôi đổi chủ sập đổ kết thúc chấm hết cáo chung một chế độ thì cơ thể này cũng vậy nha yeah nó phải có một cái cuộc đảo chánh nó phải có một cuộc cách mạng đổ máu hoặc là đẫm máu nó phải có một cái lần mà gọi như là biến thiên dời đổi ghi gốc thì mình mới lăn ra mình chết cái vị có biết không cái óc của mình nó phải tự nhiên mà nó chết nó phải cái phổi của mình cái tim của mình tự nhiên nó, nó ngừng hoạt động quý vị nó phải có cuộc đảo chánh mà đa phần nếu không phải là tai nạn chết nhanh nếu không phải là tai nạn chết nhanh chết liền chết tức khắc chết tức tốc không thì đa phần là phải trải qua một cái cơn xáo trộn kéo dài ví dụ như mình bị tai biến hay là bị trụy tim thì trong một hai phút nhưng mà đa phần đó là phải có rên xiết phải có máu mũ phải có sưng phải có phù phải có khó ăn khó thở khó tiêu khó tiểu không biết các vị có hiểu không ta cái này lớn chuyện lắm nghe lớn chuyện lắm nó phải trải qua cái giây phút mà khó tiêu khó tiểu khó ăn khó uống khó ngủ khó thức thức cũng yên nữa thức nó đau lúc đó nè mà ngủ thì ngủ cũng được rồi sợ hãi rồi tiếc nuối rồi cô đơn rồi tuổi thân rồi tự ti rồi mặc cảm rồi buồn tẻ rồi bực bội đó là những thứ tâm trạng của người sắp chết bệnh mà rồi hôi hám ngứa ngay lỡ lối lầy lụa đó rồi tâm hôi rồi khổ mình khổ người nuôi đó. rồi những cái đêm mà nằm ở trong bệnh viện nhìn bốn bức tường trắng lâu lâu y tá vô nó thả, nó chỉnh chỉnh cái bình nước biển rồi nó lụi cho mũi rồi nó hỏi thăm này nọ rồi kéo cái mền đi ra khép cửa lại ra cái bên riêng rên như bò rống sáng dịch mình nó dậy thấy giường trống thì nó cả đêm qua đã đi bị tưởng tượng mà tôi còn nghe chuyện có nhiều người sợ ma mà phải nằm trong bệnh viện một mình nằm trong cái phòng một mình đâu phải chỗ nào cũng có người thân mà người thân mình cũng có tội nghiệp họ vô đó họ nằm ở đâu chỉ có Việt Nam nuôi bệnh đó, mình nó vô ở ờ, tây ở túa trong bệnh viện thôi chứ bên Âu Mỹ cái chuyện mà người nhà mà vô mà đem bình thủy rồi đem đồ ăn dắt con nít theo rồi nhai sạp sạp cầm cái quạt mo quạt thạch thạch thạch rồi dời ống nhỏ rồi cười đùa hoặc là khóc rồi cầm tay cầm chân không có bên đây là bên đây là chết cô đơn lắm còn nếu mà chết trong cái bệnh viện mà hai em một giường đó thì mệt lắm ừ. khổ lắm nói chung là mình cứ nhớ rằng cái thân này không phải tự nhiên mà lăn ra chết ai trong cái room này nếu không phải là tai nạn chết liền á ừ, là đều phải trải qua cái giai đoạn đó hết ai cũng vậy hết, như tôi bây giờ tôi bị cái bụng tôi nó to đó, ngồi riết bụng nó to mà bây giờ có như mỗi lần ngồi và đứng lên đau. Thì cái khả năng mà đi xe lăn của tôi là coi như bây giờ đó là phải nó là trong 15, 20 năm nữa là hết 40% rồi đó. bây giờ mỗi sáng phải không phải tập bằng cách là là là người xuống, mỗi lần không thì nó đã lắm, Rồi chưa kể là bây giờ nó là cũng ở bên xứ hôm nay thì phải có khám định kỳ mà mỗi lần đi khám thì sợ lắm biết có chuyện gì hay không à, khổ vậy khám vào nó nói tào lao là chết luôn đó. nó khám nói mình bị sạn thận bị sỏi mật nó mình bị tiểu đường nhóm 2 nhóm 3 gì đó rồi nó nói tim mình là tim thòng tim lớn tim nhỏ tim teo nó nói khỏi mình có nước khỏi mình ở đỉnh trái có gì rồi tim mà tâm thất tâm thiết gì đó mà nó ngồi nó phanh vui ra nó rầu dữ lắm à, nói cho người biết mình ở trong một cái xứ mà coi như là không có à, không có ờ, điều kiện cũng khổ mà có cũng khổ ok hẹn lại các vị ngày mai nha chúc các vị một ngày vui rồi